Số 310 kênh Đại Bảo Tích quyển 88 Hán dịch đời Nguyên Ngụy Vương tử Nguyệt Bà Thủ Na Người nước U Thiền Ni Pháp hội 23 Maha Ca Diếp Phần 1 Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở khu vườn kỳ đại cấp cô độc tại nước Sáp, cùng 5.000 đại tỳ kheo tăng câu hội, 8.000 đại Bồ Tát câu hội, danh hiệu các vị ấy là Bồ Tát phân Thù Sư Lợi, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Đức Tạng, Bồ Tát Di Lặc đều là những bậc thượng thủ. Đức Thế Tôn cùng trăm ngàn đại chúng cung kính vây quanh mà vì họ thuyết pháp. Bây giờ tôn giả ma Ca Diếp ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy để ở vai áo bên phải, gối phải, chấm đất, chắp tay cung kính bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, con có chút việc muốn hỏi, nếu Thế Tôn cho phép con mới dám trình bày. Đức Phật bảo tôn giả Maha cho phép ông hỏi, Như Lai sẽ vì ông mà phân biệt dứt lòng nghi, khiến ông được vui mừng. Tôn giả Maha bạch, Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam, thiện nữ ở trong Phật Pháp xuất gia muốn cầu Niết Bàn, thì phải học, phải hành, phải tu, phải quán thế nào? Đức Phật nói lành tay, lành tay. Này Ca Diếp, nay ông có thể hỏi Như Lai nghĩa như vậy, sẽ làm cho tất cả thế, thế gian, trời, người được lợi ích an lạc Ông nên lắng nghe, khéo suy nghĩ, hiểu biết, ta sẽ giải nói cho. Tôn giả ba Ca Diếp bà Đức Phật, bà Thế Tôn, vâng, con muốn được nghe. Đức Phật nói, này Ca Diếp, tiện nam tiện nữ muốn cầu niết bàn, xuất gia ở trong chánh pháp, thì phải học tịnh giới, đầy đủ luật nghi giới. Được học đủ chánh pháp, chẳng phạm lỗi nhỏ trong giới thanh tịnh. Phải học như vậy, tùy thuận chánh pháp. Lìa tâm xỉm định, xa rời tham dục, đầy đủ tàm quý, thường sợ sinh tử, thích cầu xuất ly, Nhàm lìa sinh tử thường niệm Niết Bàn, hoặc ở dưới cây, trong núi, hang đá hay tại tỉnh thất, bắt đầu tu chánh niệm. Niệm như lai ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, thiền thể, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Sinh khởi đầy đủ chủng tánh, đầy đủ thiện căn, đầy đủ giới, vô lượng tịnh, vô lượng tam muội, vô lượng trí tuệ, vô lượng giải thoát, vô lượng trí kiến giải thoát, đầy đủ tất cả cho biên Phật Pháp, thiền tạng ý bàn, đầy đủ cho biên công đức không ai sánh bằng, nói lời chân thật, nói lời không hay, chẳng dối gạt chúng sinh, làm đại y vương hay nhổ tên độc, làm bạn không mời, đủ từ bi lớn, làm đại đạo sư nói Pháp rất sâu xa, cho họ ngộ nhập Pháp rất sâu, nói Pháp tịch diệt, cho họ tịch diệt, được tịch diệt, không vô tướng vô nguyện, không có hí luận rồi các hí luận, nên rất khó thấy, khó hiểu. Pháp tánh, viễn ly, rời có, rời không, không hành, không huyết thuyết. Không tướng bình đẳng, lìa cấu thanh tịnh. Không lấy, không bỏ, hay diệt các khổ, hay dứt các ái, khiến đến Niết Bàn. Này ca diếp, tỳ kheo hoặc một ngày, hoặc hơn một ngày, ở tà tịnh thất, tâm niệm như lai, mà suy nghĩ như vậy, tôi được thân người, được xuất gia tu hành, được pháp tỳ kheo, thân cận như lai, tôi chẳng nên biến lười. Vì sao? Vì tu tịnh giới ấy sẽ được đạo quả. Do nhân duyên ấy, đời sau nếu có Phật xuất thế, sẽ được thấy Phật. Chứ Phật xuất thế khó gặp như hoa ưu đàm. Này ca diếp, tỳ kheo tu hành, phải học theo chỗ tu hành của tuệ mạng tu bồ đề. Này ca diếp, như lai ứng cúng chánh đẳng giác khó được, khó được nghe. Ở trong chánh pháp được xuất gia, độ giới tỳ kheo, lất rất là hy hữu. Thiện nam, thiện nữ ở trong chánh pháp xuất gia là vì hai sự việc. Một là để đắc đạo quả hiện tại, hay là để được thấy Phật vị lai. Nay cái diếp, có người ngu si, thọ đắp ca sa mà chống trái như lai, tự cho rằng ta được đạo quả thánh nhân. Người ấy hoặc ở tại hang núi hay ở tịnh thất, tâm họ tham nhớ đến tất cả tí chủ bố thế y bác cho, mà nghĩ rằng Phật chẳng hay biết chẳng thấy tâm niệm và hành động của họ. Này ca diếp, tỳ kheo, hoặc ở tịnh tất, hay ở hang núi, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc nghĩ nhớ tham dục hay sân hận, và các thứ quan niệm ác chẳng lành, tùy họ ở chỗ nào. Nơi ấy chư thần biết tâm hành của tỳ kheo, nên lòng sinh sầu ưu mà nghĩ rằng các tỳ kheo này trái pháp trái uy nghi, họ xuất gia trong chánh pháp mà nghĩ tưởng sự bất thiện như vậy, vì biết như vậy nên đối với các vị tỳ kheo ấy, chư thần đều làm phương tiện khiến chẳng an ổn. Này ca diếp, chư thần ấy do ít căn lành, ít trí tuệ mà còn biết tâm hành của các tỳ kheo ấy huống là Như Lai, trong trăm ngàn ức vô số kiếp tu hành, đầy đủ trí tuệ. Này ca diếp, Như Lai không chỗ nào chẳng biết, không chỗ nào chẳng thấy, không gì chẳng rõ, không gì chẳng chứng nhập. Này ca diếp, Như Lai đầy đủ trí tuệ vô ngại, với các pháp ba, ba đời để biết rõ cả. Vì thế nên thiện nam, thiện nữ xuất gia trong chánh pháp và quan điểm như vậy. Chư Phật Như Lai đều biết tâm tôi, chư Phật hiện tại mười phương thế giới cũng đều biết tâm tôi, chớ ở trong Phật Pháp mà làm giặc sa môn. Này ca diếp, sao gọi là giặc sa môn? Có bốn hạng giặc sa môn. Một, nếu có tỳ kheo, pháp phục, tề chỉnh, hình tướng giống sa môn, mà phá cấm giới, làm điều bất thiện, đây gọi là giặc sa môn thứ nhất. Hai, nếu thì kheo đêm tối, trong tâm suy nghĩ việc bất thiện, <clears throat> thì gọi là giặc sa môn thứ hai. Ba, nếu thì kheo chưa đắc thánh quả, tự biết là phàm phu, vì danh lợi nên tự xưng để chứng thánh quả, do nói tôi được quả A-la-hán thì gọi là giặc sa môn thứ ba. Bốn, nếu thì kheo khen mình cho người, thì gọi là giặc sa môn thứ tư. Này ca diếp, bây giờ có người đủ thế lực lớn dùng binh khí giết hại cướp tất cả vàng bạc, châu báu của tất cả chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề. Người này có đất tội lớn chăng? Bạch Thế Tôn, tội người ấy rất lớn. Này ca diếp, nếu có ngự, có phàm phu, tự biết chưa chấn đắc thánh quả, mà vì danh lợi tự xưng tôi được quả tôi đà hoàng, người này nếu thọ lãnh một bữa ăn thì tội nhiều hơn trên. Bây giờ tôn giả ma ca diếp bạch hay hữu tay Thế Tôn. Như Lai nói pháp luật nghi ấy, ai đã được nghe pháp này, mà còn dám tự xưng đắc đạo trong khi chưa được thánh quả, sẽ nhận lấy quả báo. Đức Phật nói đúng như vậy, này ca diếp, như lời ông nói, nếu người muốn rời lìa sinh tử, người ấy phải siêng tu hành như lửa cháy đầu. Này ca diếp, ví như có người thế lực lớn, dùng khí giới cướp đoạt hết của cải của tất cả chúng sinh trong bốn châu thiên hạ người nên đắc tội nhiều chăng? Bạch Thế Tôn đắc tội rất nhiều. Này Ca Diếp, nếu có phàm phu vì danh lợi mà dối xưng tôi được đã được quả tu đà hoàng, người này thọ lãnh một phần ăn mất tội nhiều hơn kia. Này Ca Diếp, ví như có người thế lực lớn cướp đoạt tất cả của cải của tất cả chúng sinh trong tiểu thiên thế giới, người này mất tội nhiều chăng? Bạch Thế Tôn đắc tội rất nhiều, này cái diếp, Nếu có phàm phu vì danh lợi, mà tự nói dối là đã được quả A La Hàm, mà thọ một phần ăn thì mắc tội nhiều hơn kia. Này cái diếp, vì như có người thế lực lớn cướp đoạt hết tài vật của tất cả chúng sinh trong trung thiên thế giới, thì mắc tội nhiều chăng? Bạch Thế Tôn đắc tội rất nhiều. Này cái diếp, nếu có phàm phu, tự biết chưa được thánh quả, mà bị danh lợi nên dối xưng đã được thánh quả. Người này thọ một phần ăn tiền mắc tội hơn kia. Này ca diếp, ta cướp đoạt tài vật của tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, cho chẳng nên dối tự xưng đã được thánh quả, để thọ đồ tính thế cho đến một phần ăn. Này ca diếp, Đức Phật quan sát trong Pháp hội, đông Pháp Sa Môn, không có tội trọng nào, bằng dối tự xưng mình chứng được thánh quả này ca diếp, trong hàng thanh văn có bốn ác dục, một là cầu thấy Phật vị lai, hai là cầu làm chữ lương thánh chương, ba là nguyện sinh trong dòng sát lợi, bốn là nguyện sinh trong dòng ba la môn. Nếu người thanh văn mà có sở cầu cho đến cầu niết bàn, đều gọi là ác dục. Đây gọi là giáo thuyết bí mật của Như Lai. Này ca diếp, người thanh văn đối với bốn chủng tánh này trong tất cả thời gian, tất cả sự việc. Những điều chẳng nên làm, một là chấp ngã, hai là chấp nhân, ba là phạm giới, bốn là cầu Phật Pháp của thời tương lai. Này ca diếp, nếu có sơ môn bà la môn trì tịnh giới Phật, sẽ vì họ mà nói vô thường Bồ Đề, hoàn toàn không vì người ác dục kia để nói. Vì khiến người trì giới tâm trạng xiểm khúc, khiến kẻ cầu Niết Bàn được an ổn, nên nói Pháp vô thượng cho họ. Này Ca Diếp, nay Phật lại nói, khiến các bậc hành giả nghe rồi vui mừng, đó là có người đem tất cả đồ cần dùng, bố thí cho tất cả chúng sinh trong bốn thiên hạ, mãi một kiếp hay dưới một kiếp, là có người đem một bình nước thí cho người trì giới chánh mạng, công đức của người này hơn người trên, vô lượng vô biên. Này ca diếp, kẻ ác dục ấy nếu thọ lãnh đồ bố thí của người, thì lại làm hại người hơn tất cả ác hữu oán định. Này ca diếp, phiền não vi tế của người xuất gia lại có bốn thứ, những gì là bốn. Người có đủ phiền não ấy như mang gánh nặng vào địa ngục. Một, thấy người được lợi ích, sinh lòng tật đố. Hai, nghe kinh nói cấm giới, rồi trái lại hủy phạm. Ba, trái phản lời Phật, chê tội chẳng hối cải. 4. Từ biết phạm giới mà thọ của cũng thấy Nay ca diếp có bốn hạng giống như sa môn. Những gì là bốn? một Ác giới, hai Ngại kiến, ba Phỉ bán chánh pháp, bốn Đoạn kiến. Này ca diếp, người xuất gia có bốn thứ phóng dật phải đọa vào địa ngục. Những gì là bốn? một Đa văn phóng dật, tự cho là mình đa văn, mà sinh lòng phóng dật. hai Lợi dưỡng phóng dật. Vì được lợi dưỡng mà sinh lòng phóng dật. ba Có thân nên phóng dật. Cậy nương thân hữu mà sinh lòng phóng dật. bốn Đồ đà phóng dật. Tự cho là mình đồ đà, tự cao khi người. Đây gọi là bốn loại phóng dật. Nay ca diếp, người xuất gia có đủ thứ bốn phóng dật này, phải đọa địa ngục. Tôn giả ma ca diếp bạch. Bạch Thế Tôn, đời mạt thế tương lai, 500 năm sau, có hạn giống như sa môn, thân mà ca sa mà hủy diệt vô thượng bồ đề, đã được Như Lai tu hành chữa học trong vô lượng vô số kiếp. Đức Phật dạy, này ca diếp, ông chớ đem sự ấy hỏi Phật, người ngu si ấy thật có lỗi ác, Như Lai chẳng vì họ nói, bởi do ác dục tâm họ vọng chấp tà hạnh xiểm định, tất cả ba sự họ đều tính thọ, người ngu si ấy thật có lỗi ác, Như Lai chẳng vì họ mà nói phát Tôn giả ma ca diếp bạch, Bạch Thế Tôn, ngưỡng mong Như Lai ở lâu nơi đời, vì con mà thuyết pháp Đức Phật dạy. Này Ca Diếp, chẳng bao lâu Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, ngưỡng mong Như Lai trụ thế một kiếp hoặc dưới một kiếp, thủ hộ chánh pháp. Này Ca Diếp, người ngu si ấy giả sử ngàn Phật xuất thế, dùng các thứ thần thông thuyết pháp giáo hóa, họ cũng chẳng dứt được ác dục. Này Ca Diếp, tương lai đời mạt thế 500 năm sau, có các chúng sinh để độ căn lành, tâm họ thanh tịnh hay báo ân Phật, thủ hộ chánh Pháp. Tôn giả Ma Ca Diếp Bạch, Bạch Thế Tôn, con thề chịu đầu đội bốn châu thiên hạ, tất cả chúng sinh, núi sông, thành ấp tụ lạc mãn một kiếp, hoặc dưới một kiếp, chớ chẳng để thể nghe tiếng bất tính của người ngu si ấy. Bạch Thế Tôn, con thề chịu ngồi trên một hạt mè, mãn một kiếp hoặc dưới một kiếp, chớ chẳng thể nghe tiếng bất tính phá giới, của kẻ ngu si ấy. Bạch Thế Tôn con thề ngồi nằm đi đứng trong đại kiếp hỏa, mã một kiếp hoặc dưới một kiếp, chứ chẳng thể nghe tiếng phá giới bất tính của kẻ ngu si ấy. Bạch Thế Tôn con thề chịu cho tất cả chúng sinh, bắn chửi đến đập giết hại, chứ chẳng thể nghe tiếng phá giới của người ngu si trộm pháp đại tặc ấy. Bạch Thế Tôn, con tu chút ít công, hạnh trí tuệ càng kém, chẳng kham được gánh nặng như vậy, chỉ có Bồ Tát gánh vác nổi gánh nặng ấy. Bạch Thế Tôn, nay con ở nơi đây muốn nói ví dụ, ví như có người quá già, 120 tuổi, thân mang bệnh nặng nằm liệt trên giường, chẳng ngồi dậy được. Bây giờ có một người giàu lớn, nhiều của đem trân bảo đến gửi cho người già bệnh ấy, mà dặn rằng, tôi có duyên sự phải đi xứ khác, hoặc 10 năm, 20 năm mới về. Nay ký tác châu báu này cho ông. Chờ tôi trở về sẽ hoàn lại cho tôi. Người già bệnh ấy còn không còn cháu, chỉ có một thân mình. Lúc người kia chưa về, ông ấy đã chết. Bao nhiêu tài vật ký tác đều mất cả. Khi người kia trở về, có biết đâu mà đòi tìm. Bạch Thích Tôn cũng vậy, người thanh văn trí tuệ càng ít, tu hành rất kém là không bạn lữ, chẳng thể ăn rượu lâu tại thế gian để giao phó chánh pháp thì sẽ tán diệt chẳng lâu. Đức Thế Tôn dạy, lành tay, lành tay, này ca diếp, ta đã biết rõ mà cố giao phó cho ông, để cho người ngu si kia được nghe việc này, sẽ sinh lòng hối hận. Tôn giả Ma Ca Diếp bạch, bạch Thế Tôn, nếu con lại muốn nói ví dụ thứ hai, ví như có người tăng sức mạnh, bệnh tật, thọ mạng vô lượng trăm ngàn vạn tuổi, sinh dòng dõi đại thế gian đầy đủ tài bảo, có giữ tịnh giới tốt, có từ bi lớn, lòng luôn hoan hỷ, hay trừ phiền não cho tất cả chúng sinh, tâm trí dũng mãnh, làm lợi ích cho nhiều người, khiến được an lạc. Bây giờ có người mang nhiều châu báu đến, giao mà bảo rằng, tôi có duyên, tôi có sự duyên phải qua phương khác, nay ký thác số châu báu này cho ông. Ông nên giữ gìn kỹ hoặc 10 năm, 20 năm chờ đến lúc tôi trở về, sẽ hoàn lại tôi. Người ấy lãnh thâu, lãnh cho báu cất giữ kỹ, đến lúc người đi xa trở về liền hoàn lại đủ. Bà Thế Tôn cũng vậy. Đại Bồ Tát nếu được giao phó Pháp Bảo, thì dù đến vô lượng ngàn ức nay do tha kiếp, hoàn toàn chẳng hư mất, lợi ích vô lượng do biên chúng sinh, chẳng dứt giống Phật, chẳng dứt Pháp Luân, đầy đủ tăng bảo. Bạch Thế Tôn, sự ấy con chẳng gìn giữ được, chỉ có Bồ Tát mới có thể kham nhẫn. Này có Đại Bồ Tát Di Lặc hiện diện tại Pháp hội này, Đức Như Lai giao phó cho Ngài đời bị lai, 500 năm sau lúc Pháp sắp diệt, đều có thể thủ hộ và lưu chuyển rộng rãi Pháp vô thượng Bồ Đề. Được Đức Phật đã chứa họp trong vô lượng A Thăng kỳ kiếp. Vì sao Đại Bồ Tát về Di Lặc này, đời đương lai sẽ chứng Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, Bạch Thế Tôn, vì như thái tử đầu của quốc vương được quán đảnh, lên ngôi thi hành, vương sự, trị nước đúng pháp. Các quần thần đều đến chầu, cũng vậy, Đàm Bồ Tát Di Lạc ở ngôi Pháp Vương, thủ hộ chánh Pháp. Đức Phật khen tôn giả Ma Ca Diếp lành tay lành tay đúng như lời Ca Diếp nói. Đức Phật liền duỗi tay phải sắc vàng trói ánh sáng phía diệu, được hội họp bởi những căn lành từ vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, ngón tay và bàn tay của Đức Phật như hoa sen, rồi so đỉnh đầu, đại Bồ Tát Di Lạc mà bảo. Này Di Lạc ta phó chúc cho ông, 500 năm sau đời vị lai, lúc chánh Pháp diệt, ông phải thủ hộ Phật Pháp, tăng bảo cho đệ đoạn mất. Lúc Đức Thế Tôn so đảnh phó chúc cho Đại Bồ Tát Di lạc, cả tâm thiên đại thiên thế giới có sáu thứ chấn động. Ánh sáng chiếu khắp đại thiên thế giới, địa thiên, hư không thiên cho đến trời sắc cứu cánh, đều chấp tay bạch Bồ Tát Di Lặc. Đức Như Lai đem chánh pháp phó chúc cho thánh giả, xin thánh giả vì lợi ích hàng trời người mà nhận lãnh chánh pháp ấy. Bồ Tát Di Lặc rồi chỗ ngồi, đỡ hở vai áo bên phải, gối phải chấm đất, chắp tay cung kính mà bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, con vì lợi ích mỗi một chúng sinh, cho dù kem thọ khổ trong vô lượng kiếp Huống là nay Thế Tôn đem chánh pháp giao phó, để lợi ích cho hàng trời người và tất cả chúng sinh. Rồi con lại chẳng nhận lãnh sao? Bạch Thế Tôn, con xin thọ trì, trong đời vị lai con sẽ diễn thuyết vô thượng Bồ Đề mà Đức Như Lai đã hội hợp từ vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp. Lúc Bồ Tát Di Lặc bạch lời này, cả cõi đại thiên có sáu thứ chấn động. Bồ Tát Di Lặc lại bạch Đức Phật, Bạch Thế Tôn, đối với các các chúng sinh khác, chẳng nên sinh khởi tranh luận và tăng thượng mạng. Vì sao? Vì sự nghiệp chánh của Thế Tôn là thủ hộ chánh Pháp. Các hàng thanh văn và bích chi Phật chẳng mang phát nổi cánh nặng của Bồ Tát. Đức Phật nói, lành tay, lành tay, này Di Lặc. Nhiều nay ông đến trước Phật, tự nói thọ trì chánh Pháp Như Lai và thủ hộ đời vị Lai. Thuở quá khứ, Trước hàng hà sa chư Phật, các đại Bồ Tát cũng như vậy, cũng tự nói thủ hộ chánh Pháp. Bồ Tát Di Lạc Bạch, Bạch Thế Tôn, Xin Như Lai nói lời đời vị lai, hàng người ngu si tự xưng Bồ Tát, tự xưng Sa Môn, vì danh lợi mà họ não loạn thế chủ tri thức thân thuộc. Xin Thế Tôn nói lỗi ác của họ, con được nghe rồi, sẽ tự nhiếp tâm hành. Hàng ngu si ấy nghe lời Phật nói, hoặc họ sẽ tin hiểu rằng, Như Lai biết rõ con như Lai cảnh giác con. Đức Phật nói lành thay, nay Di Lặc, ông nên lắng nghe, khéo suy nghĩ. Phật sẽ nói cho ông về lỗi của hạng người ngu si kia. Đời vị lai năm trăm năm sau, có các chúng sinh tự sân Bồ Tát. Những ác dục của họ, nay ta lượt nói. <clears throat> Này Di Lặc, người đủ bốn pháp tự sân Bồ Tát. Những gì là bốn? Một, cầu lợi dưỡng. Hai, cầu danh văn. 3. Xiểm định 4. Tà mạng Này Di Lặc, vì đủ bốn pháp này mà tự xưng Bồ Tát. Này Di Lặc, đời vị lai 500 năm sau, người tự xưng Bồ Tát mà, <clears throat> mà hành cậu Pháp. ví như có con chó đến nhà người trước, thấy con chó đến sau, liền giật ganh gầm gừ sổ cắn. tôi nghĩ đây là nhà ta. Người tự xưng Bồ Tát cũng làm phi pháp. Họ đến nhà thí chủ sinh ý tưởng nhà mình, rồi sinh tham trước. Tới có tỳ kheo đến sau thì giận ganh đấu tranh, chê bai nói xấu lẫn nhau, ngăn chia thí chủ. Những hạ người này, sinh lòng tật đố, tạo nguyên nhân ngạ quỷ, tại nguyên nhân bằng tiện, vì tự vì sự tự sống mà vọng xưng là Bồ Tát. Họ bị cái áo cơm mà tán thán công đức trí tuệ như lai, khiến các chúng sinh khác sinh lòng tín ngưỡng, mà họ thì phạm giới ác dục ác hành. Này Di Lặc, ông xem đời vị lai, có những sự bố ý lớn như vậy. Sư tử thì phải đóng tiếng sư tử, làm việc sư tử chẳng phải kêu tiếng trồn hoang, làm việc trồn hoang. Với người thì tán thán xả thí tất cả tài vật, mà mình thì keo kiệt tam lam. Với người thì tán thán lòng từ bi thương mến, mà mình thì sân hận, tán tán nhẫn nhục mà mình thì thù oán chẳng nhịn, tán tán bốn nhiếp pháp, mà mình chẳng thể làm bốn sự bố thí, ái ngữ, loại hành và đồng sự. Chứ có nói suông mà mình chẳng thể học tập theo hạnh thanh tịnh mà Bồ Tát thích thực hiện. Này Di lạc tôi quá khứ xưa, kiếp số nhiều do biên không thể tính kể được, không thể nghĩ lường được. Có Đức Phật hiệu trí thượng Như Lai ứng cúng trên biến tri, Minh hạnh túc tiền tệ thế gian giải do thượng sĩ, điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy sinh ra nhầm đời có năm trượt ác, bây giờ có một Bồ Tát Tỳ Kheo tên Lạc Tinh Tấn, đủ niệm tuệ, thể dục tri túc, thuận theo lời dạy của Đức Như Lai. Tỳ kheo này thường đi các thôn ấp thuyết pháp cho mọi người, Đức Quốc Vương, Đại Thần và nhân dân tri thức tôn trọng cung kính. Lúc muốn vào thành ấp thì kheo ấy quan sát trước, nếu được tôn trọng ái ngữ tán tán, rồi sau mới vào. Về sau thì kheo ấy lại đi đến xứ tà kiến bất tính, nơi đây chẳng được thiện ngữ cúng dường, chỉ bị giận mắng đánh đập. Nhưng thì kheo ấy mặc áo giáp nhẫn nhục, an trụ đại bi chẳng bỏ chúng sinh, chẳng hề giận hờn, chẳng có hối hận. Này Di Lạc, các chúng thì các chúng sinh được Bồ Tát Di Lạc tinh tấn giáo hóa Đề bi các tỳ kheo mà làm thí chủ, dương thí áo cơm, thuốc thang, ngọa cụ. Này với lạc ông xem Bồ Tát Lạc tinh tấn, có tâm lợi ích chúng sinh, tiểu dục tri túc. Đại bi quan sát, những thơm xóm thành ấp chỗ nào không thể khất thực được thì không đến nữa. Bồ Tát Lạc tinh tấn giáo hóa người tà kiến làm đàn việc chân các tỳ kheo. Chẳng trở lại lần nữa, Bồ Tát Lạc tinh tấn khuyến hóa các nhà tà kiến bất tính, để cho họ phát sinh chánh tĩnh, dù bị giận mắng đánh đập cũng không giận hờn. Này Di Lặc, các Bồ Tát thủ ức quá khứ, vì giáo hóa chúng sinh, mà vào thôn ấp chớ chẳng vì tự nuôi sống bản thân. Bồ Tát Lạc tinh tấn tổ sư ấy chính là thân ta. Vì thế các Bồ Tát muốn vào thôn ấp để giáo hóa chúng sinh, phải học theo Bồ Tát Lạc tinh tấn, lại phải học công hạnh của các Đại Bồ Tát, chớ học làm cậu Pháp. <clears throat> Này Di Lạc Đời, vì lai 500 năm sau có các tỳ kheo, vọng từ sân Bồ Tát, họ vào thôn ấp chẳng vì giáo hóa chúng sinh, mà chỉ vì cơm áo tài vật. Họ phải bán nhau, tự được lợi thì mừng, Thấy người khác được lợi thì rầu lo, hờn giận, tự cầu chẳng được thì sầu lo, thấy người cầu chẳng được thì mừng rỡ. Này Di Lặc, ông nên biết những người như thế là điên đảo, vì thực hiện Pháp Bồ Tát, thì tất cả tài vật sở hữu đều nên xả thí cho tất cả chúng sinh. Vì sao? Vì do tâm đại bi phát nguyện rộng lớn là làm cho các chúng sinh đều được đầy đủ an vui. Này Di Lặc, ví như ông trưởng giả chỉ có một con trai, chúng mạo đoan chánh, kính thuận cha mẹ. Trưởng giả rất thương yêu, vì chút ít duyên cớ mà con trai ấy bị nhốt tại lao ngục. Trưởng giả hay tin đích thân vào lao ngục. Này Di Lặc trưởng giả ấy vào ngục là vì sợ chi, Bạch Thế Tôn, vì đã thấy con trai và tìm cách giải thoát cho con mà trưởng giả ấy vào ngục. Này Di Lặc, Nơi lao ngục tức là sinh tử, trường giờ ấy là dụ các đại Bồ Tát, con thể ấy là so sánh cho ý tưởng sẽ tất cả chúng sinh như con duy nhất của các Bồ Tát. Này Di Lạc, như trường giờ ấy vào lao ngục để thấy con và cứu nó, cũng vậy. Bồ Tát vào thôn xóm để giáo hóa chúng sinh, cho họ được giải thoát chớ chẳng vì áo cơm. Này Di Lạc đời Bị Lai 500 năm sau, có các tỳ kheo chẳng thu thân, chẳng tu tâm, chẳng tu giới, chẳng tu tuệ. Họ vào các thôn ấp cầm hương hoa, cho người làm tinh để cầu áo cơm tài vật. Này với lạc pháp của tỳ kheo là chẳng nên làm sự hạ tiện như vậy. Tỳ kheo vào thôn ấp phải vì cầu pháp, cầu thiện trí thức, chớ có xiểm định, chớ có kiêu mạng, phải nói pháp ngữ, chớ nói thế sự, chớ nói ruộng nhà, vui khổ được mất, việc vô quan, việc giặc cướp, việc thành ấp quân đội, việc nam nữ cưới gã. Chỉ nên nói chánh pháp, khen công đức Phật, khen nói chánh pháp, khen nói thánh tăng, nói những pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Này chỉ Lạc, nếu thiện nam thiện nữ đem trân bảo, tài vật, đầy cõi đại thiên bố thí cho tất cả chúng sinh, nếu có người vì chúng sinh nói một bài kệ, bốn câu chánh pháp, cho họ được nghe hiểu, thì được phước đức nhiều hơn những thiền nam thiền nữ trên, vô lượng, vô biên, vô số lần. Này Di Lặc, ông xem tỳ kheo ấy vào thôn xóm được lợi ích rất lớn. Này Di Lặc, khi tỳ kheo vào thành ấp, chớ luận việc đời mà rời xa sự ngợi khen tam bảo, vì sao về tất cả cho báu tài vật thế gia, không làm cho người tu thoát khỏi được sinh già bệnh chết, lo buồn khổ não, chỉ có chánh pháp là đem lại lợi ích lớn làm cho người thoát khỏi sinh già bệnh chết, lo buồn của não tôi. Đây gọi là pháp sâu màu tinh tế của Như Lai. Bây giờ Đức Phật nói kể rằng, trong khắp cõi đại thiên, đây trấn bảo tài vật đem bố thí tất cả được phước đức mỏng ít. Nói một kệ chánh pháp, phước đức này nhiều hết, rất nhiều. Đồ dùng trong ba cõi đem cho người, đem cho hết một người. Chẳng bằng thí một kệ công đức này tối thắng công đức này hơn kia, hay rời khổ sinh tử. Này Di Lặc, nếu có Đại Bồ Tát đem trân bảo đầy vô biên thế giới, dân cúng chư Phật Như Lai, được công đức không bằng Bồ Tát dùng lòng đại bi, nói bốn câu kệ chánh pháp cho một chúng sinh. Đức Thế Tôn nói kệ tụng, đem trân bảo đầy khắp, hằng hà sa thế giới, đầy dân chư Như Lai, chẳng bằng một pháp thế Thí bảo phước dù nhiều, chẳng bằng một câu, một pháp thế Một kệ phước còn thắng, nhiều kệ phước khó lường. khi Đức Thế Tôn bảo, Này Di Lạc, trong bàn tay phải của Như Lai có tia sáng đủ tất cả công đức trang nghiêm. Phật dùng tia sáng ấy có thể làm đầy đủ tất cả những đồ vật ưa thích cho tất cả chúng sinh. Tức cần ăn có ăn, cần uống có uống, cần áo có áo, cần xe có xe, cần châu báu có châu báu. Tất cả vật cần dùng đều có thể ban cho. Này Di Lạc, tất cả chúng sinh dù được thỏa mãn vui thích mà chẳng giải thoát được sinh tử, vì thế nên Như Lai chẳng ban đồ vật mà thế gian ưa thích cho chúng sinh. Như Lai chỉ ban cho họ pháp bảo xuất thế vô thượng. Nghe theo pháp bảo ấy, họ được cứu vớt, rời lìa khổ lụy, do đó các ông lên học theo vô thượng pháp thí của Như Lai, chớ trọng tài thế thế gian dạy. Này Chí Lạc, Đời vị lai 500 năm sau, lúc Pháp, lúc chánh Pháp diệt, có các tỳ kheo tự xưng Bồ Tát mà thân tạo sự bất thiện, khẩu tạo sự bất thiện, ý gây bất thiện, thân phạm cấm giới, khẩu phạm cấm giới, ý phạm cấm giới, đã tạo nghiệp bất thiện nên không có quả sa môn. Này Di Lạc, Phật vì các thiện nam, thiện nữ phát tâm Bồ Đề, mà dạy thiện căn của Bồ Tát, khiến họ chẳng xa đọa vào sáu đường ác và chỗ và các chỗ nạn. Các thiện nam thiện nữ phải chuyên cần tinh tấn, đầy lòng tam quý, thường sợ sinh tử, luôn có lòng lo sợ những chỗ thác sinh, mà nghĩ rằng tôi làm thế nào cho các chúng sinh ở trong ba cõi mau được giải thoát sinh tử. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát phát nguyện hứa cứu độ tất cả chúng sinh ở sáu đường sinh tử trong ba cõi, làm cho họ đều được giải thoát, kẻ chẳng an ổn làm cho an ổn, kẻ chưa niết bàn làm cho được niết bàn. Này Di Lặc Phật quan sát tất cả thế giới, trời, người, ma, phạm, sa môn, bà la môn. Trong số ấy chẳng có một ai có thể mang phát gánh nặng như vậy bằng các Bồ Tát. Này Di Lặc, ví như có người đau đội tam thiên đại thiên thế giới, núi, sông, đất đá xuống một kiếp, hay dưới một kiếp hoặc đến trăm ngàn kiếp. Ý ông nghĩ sao? Người ấy có sức rất lớn chăng? Bà Thế Tôn, người ấy có sức rất lớn. Này chỉ là sức tinh tấn của Đại Bồ Tát còn hơn người ấy nhiều. Bồ Tát phát nguyện độ tất cả chúng sinh cho được trụ sự an lạc của Niết Bàn. Này Di là với như bao nhiêu sự nghiệp của tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, có người tức thời, làm nên xong cả. Sự nghiệp ấy có lớn chăng? Bạch Thế Tôn rất lớn, này như là sự nghiệp của Bồ Tát còn to lớn hơn nhiều. Bồ Tát phát nguyện làm cho tất cả chúng sinh được giải thoát. Này với Lặc, Bây như trưởng giả chỉ có một con trai còn thơ bé, dung mạo đoan chánh, hiếu thuận cha mẹ. Trưởng giả cùng con trai ấy và tê thiết quyến thuộc tài vật đã bị nhốt vào ngục vua. Đại vương bảo trưởng giả, có đây một trăm do tuần có thành tên ấy, ngươi phải đi đến thành ấy, nội bảy ngày, rồi nội bảy ngày phải về đến đây. Được như vậy ta sẽ gả ngươi cùng vợ con quyến thuộc tài vật và ban cho quan tước. Nếu quá bảy ngày, ngươi từ thành ấy chẳng về đến đây, ta sẽ giết ngươi và con trai một của ngươi, còn tài vật quyến thuộc người sẽ nhập vào của quan. Này Di Lặc, ông nghĩ thế nào? Trường gia ấy gắng sức đi mau, là vì yêu tự thân, vì yêu con trai một hay là vì tiếc thê thiếp quyến thuộc tài vật và cố cần khổ để về đến chỗ vua cho kịp thời gian. Bà Thế Tôn, nếu con hiểu nghĩa của Phật nói, thì người ấy chẳng nhớ đến uống ăn ngủ nghỉ, chỉ nhớ đến, chỉ nhớ đi mau. Vì sao? Vì người ấy tự tiếc thân mạng mà cố sức đi mau. Này Di Lặc, nếu tất cả chúng sinh, siêng tu tinh tấn đều như người ấy, đem sự tinh tấn chung ấy muốn so với sự tinh tấn của Bồ Tát thì trao ngài một ức phần chẳng bằng một cho đến vô số phần cũng chẳng bằng một. Vì sao? Vì chúng sinh thuận dòng sinh tử, còn Bồ Tát nghịch dòng sinh tử, khi chúng sinh an trụ nơi Niết Bàn bất động. Này Di Lạc với như có người dũng mãnh, đại lực hơn lực sĩ trước, người này lấy hết nước trong bốn biển lớn và các sông, đem về để vào ao A động đẹp. Người này làm việc ấy có hy hữu chăng? Bạch Thế Tôn rất hy hữu, này Di Lạc Bồ Tát tinh tấn, làm việc khó rất hy hữu, còn hơn kia nhiều. Bồ Tát dùng tâm đại bi hóa độ tất cả chúng sinh, khiến an trụ vô thượng Bồ Đề. Việc ấy là khó. Người hay tin được Phật Pháp và Tăng, việc này rất khó. Người hay tin nghiệp quả thiện ác, việc này là khó. Lúc tham sân si phát khởi, hay làm cho dứt bạc, việc này là khó. Hay rời thân thuộc phát tâm thiểu dục cầu xuất gia đi đến bảy bước. Đây là việc việc đây là khó. Thân mặt ca sa trong chánh pháp, chánh tính xuất gia, rời lìa lửa dục, việc này là khó. Chẳng phạm cấm giới, việc đây là khó. Hay rời ồn ào, tu hành viễn ly, việc đây là khó. Tin các pháp không, việc này là khó. Ở trong pháp sau được nhu thuận nhẫn, việc này là khó. Chứng ba môn giải thoát, việc này là có. Chứng quả thu đà hoàng, đến quả A-la-hán, việc này là có. Vì sao? <clears throat> Vì gọi là việc khó là ở trong chánh pháp chánh thánh xuất gia, được quả sa môn. Này Di Lạc, đời vị lai 500 năm sau của các chúng sinh phát tâm Bồ Đề, ở trong chánh pháp xuất gia học đạo, chi phí công thôi vì họ bỏ sự nghiệp Bồ Tát mà làm việc phàm phu. Những gì là sự nghiệp Bồ Tát? Này Di Lạc, hạnh nghiệp Bồ Tát có 20 pháp. Nếu Bồ Tát chẳng thành tựu 20 pháp ấy, thì chẳng ngồi nơi được nơi đạo tràng, những gì là 20 pháp. <clears throat> một Rời lòng bỏng sẻn. hai Tu bố thí. ba Rời nhiệt não. bốn Tu tịnh giới. năm Lìa sân hận. sáu Tu nhẫn nhục. bảy Lìa trả đãi. tám Đại tinh tấn. 9. Lìa loạn tâm 10. Niệm tệ tu vô ý định 11. Tu nhận rất sâu 12. đại độ bát nhã ba la mật đa 13. Hành hạnh vô tướng 14. Hành hạnh vô hạnh 15. Hành hạnh vô nguyện 16. Thành cảnh giới vô nguyện 17. Chẳng bỏ tất cả chúng sinh 18. Tu hành đại bi 19. Chẳng nhớ tưởng nhị thừa, thanh văn và duyên giác 20. Tâm thích thành tựu như Lai trí tuệ. Đây là 20 hành nghiệp của Đại Bồ Tát. Bồ Tát thành tựu 20 hạnh nghiệp này thì có thể ngồi đạo tràng. Này Di Lạc, Đại Bồ Tát là có bốn thứ tất định tuệ thể, giản nhiên là bốn. <clears throat> một Thể tất định thành Phật chuyển Pháp Luân. hai Thể làm cho chúng sinh sinh tử được giải thoát. ba Thể làm cho vô lượng chúng sinh an trụ với Thượng Bồ Đề. bốn sẽ bỏ sự vui tự thân, làm cho chúng sinh được vô vô lậu. Đây là bốn thứ tất định tệ. Phật bảo Bồ Tát Di Lạc. <coughs> Này Di Lạc, ví như hai người biết giỏi y phương, giỏi chú thuật, biết rành độc dược, biết rành được cao lộ. Bây giờ một người ở trong đại chúng lấy độc dược tự ăn để hiện tướng hy hữu. Ăn độc rồi, đau khổ chẳng an, lại tìm cam lộ chú thuật mong trừ độc khí. Nhưng tìm mãi chẳng được cam lộ bị độc khí quá nhiều nên chết. Người thứ hai nói rằng, <clears throat> tôi chẳng thể ăn được độc dược. Vì chẳng ăn độc dược nên chẳng cần cam lộ. Chẳng muốn ở giữa chúng làm tướng hy hữu để rồi thân phải khổ não. Này Di Lặc, đời bị lai 500 năm sau, có các Bồ Tát tại gia xuất gia nói rằng, như chỗ tôi thuyết pháp hay trừ được các tội Nói như vậy xong, họ trở lại tập hợp ác nghiệp, rồi nói tôi lại sám hối. Phật bảo người ấy là người chết ở trong chánh pháp. Sao gọi là chết? Vì ở nơi chánh pháp mà họ đọa lạc hư ngụy. Là các Bồ Tát tâm thanh tịnh nói rằng, tôi chẳng phạm tội, chẳng còn sám hối. Tôi sẽ sám hối tội nghiệp quá khứ và vị lai. Còn hiện tại thì chẳng phạm, cũng như người chẳng ăn độc dược, chẳng cần cam lộ. Này Di Lạc, nói là độc dược là ở trong chánh pháp mà phạm giới luật. Các ông chớ làm người ăn độc dược. Này Di Lạc là có bốn pháp khiến Bồ Tát rời lìa nhất thiết trí, cho đến quả thanh văn còn lìa huống là nhất thiết trí. Những gì là bốn? Một, chẳng biết ân. Hai, xiểm định. Ba, vọng ngữ. Bốn, phạm giới là có bốn pháp mà Bồ Tát phải nhanh chóng xa rời quá trăm do tuần. Những gì là bốn? <clears throat> một Lợi dưỡng hai Ác hữu ba Ác chúng bốn Đồng tại một chỗ đùa cười hay sân hận đấu tranh. <clears throat> Bồ Tát chẳng nên có ác tâm với các Bồ Tát khác. Này Di Lạc, nếu có Bồ Tát đánh bắn, chặt chém tất cả chúng sinh, trong tam thiên đại thiên thế giới, Bồ Tát này có mắc tội nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, Bồ Tát đánh một chúng sinh còn mắc tội nhiều, huống là cả chúng sinh trong đại thiên thế giới. Bạch Thế Tôn, đối với chúng sinh, Bồ Tát chẳng nên sinh khởi lòng sân hại. Này Di Lạc, tội ấy còn ít hơn Bồ Tát sân hận với Bồ Tát khác, vì phải thoái thất Bồ Đề nhiều kiếp. Ví như trụ gỗ, nếu dùng cỏ hay đất thì chẳng chặt đứt được, phải dùng bố bén mới chặt được. Cũng vậy, những tội khác không làm mất hết được căn lành của Bồ Tát. Chỉ có lòng sân hận với Bồ Tát khác thì có thể dứt trừ các căn lành. Vì thế nên học cung kính với hàng Bồ Tát mới phát tâm và tôn trọng sẽ mở như Phật. <clears throat> Bồ Tát Di Lạc Bạch Bạch Thế Tôn, con phải tu hành, tôn trọng, cung kính tất cả chúng sinh huống là đối với Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát phải bỏ giận hại mà hành nhẫn nhục phải đời xiểm định mà hành tâm thanh tịnh, phải xa đời hữu vi mà hành công hạnh vô thủ vô ngã, chẳng phải quý của báu mà trọng pháp hạnh. Nên chẳng cầu y thực mà cầu pháp tài, phải đời tật đố khi thấy người giàu lớn. Nên hoan hỷ tán trợ chẳng phải vì cầu danh mà làm sa môn, phải học công đức của sa môn, chẳng phải nói suông mà nên tu thật hạnh. Bỏ lợi dưỡng, tiểu dục tri túc để cầu công đức Phật chẳng việc lợi lộc mà vào thôn xóm, niệm tưởng nhất thiết trí khi vào thôn xóm, chẳng vì áo cơm mà vào thôn xóm, làm sự xiểm định, phải làm chánh hạnh tán tháng bốn thánh chủng, phải học theo tâm phàm vô hạ liệt mà nên học hạnh Phật. Chẳng có lỗi người cho nên tự điều phục, tu samatha và tipassana, rời sự ác có nơi ba nghiệp, mà thường tu hành thanh tịnh nơi ba nghiệp, rời sự phá giới nên học ba la đề mục xoa, chẳng nương tượng Phật, Pháp và Tăng để tự nuôi sống, thường tán thán công đức chân thật của Như Lai. Chẳng vì cầu bố cầu bố thí, mà vì cầu chánh Pháp, thường tán thán chánh Pháp tu tập đúng như chánh Pháp. Tán thán thánh Tăng, dựa vào đó mà bất thoái, Tăng chẳng dựa vào Tăng hữu vi thế gian, chẳng cầu tất cả vật dụng thế gian, mà chỉ cầu chánh Pháp chẳng cầu thế sự mà chỉ cầu phát xuất thế, rời xiểm định, làm công hạnh chân thật, chẳng thích ở mãi một chỗ, mà phải như nay, rừng chẳng ở chỗ nhất định, rời sự vui sướng thế gian mà cầu công đức của Phật. Nên rời ngủ nghỉ đầu hôm cuối đêm, đọc tụng kinh điển, xa bỏ ồn náo từng hành viễn ly, với các công đức chẳng có ý tưởng chán nhàm, cầu các công đức lòng chẳng tạm ngơi nghỉ, phải rời cậu Pháp mà làm Pháp sư tự hống, làm bạn cứu vớt, chẳng làm bạn giả tạm, bỏ thói vô ân mà thường làm việc báo ân, chẳng vì tài lợi mà làm thân hữu, nên dùng tịnh tâm mà làm thân hữu, bỏ tâm hư dối mà làm hạnh chân thật, bỏ pháp hạ liệt mà nên cầu hạnh, mà nên cầu thành tựu chân thân Phật. Với chư Như Lai nên phải cung kính chẳng sinh kiêu mạng rời bỏ lưỡng thiệt, miệng nói khác với lòng, nên nói lời thành thật không hai, chẳng là Bồ Tát mà lại xỉm khúc, nên dùng tịnh tâm thực hành chỉ quán, bỏ thánh ngạ mạng, nên phải cung kính rồi bất tịnh thực. Nên trì tịnh giới, ăn dùng của người dân thí, phải bỏ tà niệm, tà mà niệm Pháp chư Phật, rồi kiến chấp ngã nhân mà tu không hạnh, rồi vọng giác quán mà tu vô tướng hạnh, rời thân xiểm định mà tu hành thanh tịnh nơi ba nghiệp, chẳng cầu tài lợi mà diễn thuyết pháp, dùng tâm đại bi mà tiết chánh pháp, chẳng vì tài vật mà làm thân hữu, mà vì pháp làm thân hữu, chẳng vì tự lợi mà vì lợi tha, khiến chẳng tổn hại, làm hạnh tịch tỉnh, rời xiểm định, chẳng làm xiểm khúc mà đi khất thực, chẳng làm xiểm định mà mặc y phấn tảo. Vì sao? Vì người đổ 12 hạnh đầu đà, là người chẳng cầu tất cả lợi dưỡng thế gian dạy. Đức Thế Tôn khuyên Bồ Tát Di Lặc lành tay lành tay, này Di Lặc, ông cầu công đức Phật lòng không chán đủ, làm sư tự hống, ông đã trồng các căn lành nơi chư Phật quá khứ, nên nói được pháp ấy, nói được công đức ấy. Lúc đã Bồ Tát Di Lặc nói pháp như vậy, trong chúng có 500 tỳ kheo đứng dậy bỏ đi, tôn giả ma ca diếp hỏi các tỳ kheo ấy đang nghe thuyết pháp, mà các tỳ kheo muốn đi đâu? Các tỳ kheo ấy đáp, Bạch Đại Đức Ca Diếp, như Bồ Tát Di Lạc nói, Pháp ấy rất sâu, khó được. Chúng tôi tự nghĩ chẳng thu được Pháp ấy mà muốn về hoàn tục. Vì sao? Vì của tánh thấy khó tiêu vậy. Bồ Tát Văn Thù sẽ loại khen các tỳ kheo ấy, lành thay lành thay, đại các thị nam, đó là chỗ các ông nên làm. Nếu tự xét chẳng tiêu được của tánh thấy thì nên một ngày hoàn tục trăm lần, mà chẳng nên phá giới, rồi tọ người dân thí. Văn thù sẽ lỗi bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, những người nào nên thọ tính thí? Đức Phật dạy, này văn thù, nếu là người tu thiền giải thoát, Phật cho phép người này thọ tính thí. Bồ Tát Văn Thù sẽ lời nói với 500 tỳ kheo ấy. Này các ông phải mau tu hành, Phật ra đời, khó gặp, phải lan an trụ trong Phật Pháp. 500 tỳ kheo ấy bạch. Bạch Văn Thù sẽ lời chúng tôi phải tu hành thế nào? Bồ Tát Văn Tùng sẽ lỗi nói, Này các thiện nam, các ông nên quan sát như vậy, không một pháp hợp, không một pháp tận, không một pháp sinh, không một pháp diệt, chẳng thọ một pháp, chẳng xả một pháp, chẳng tăng một pháp, chẳng giảm một pháp. Tu hành như vậy thì đối với các pháp là chẳng thể nắm bắt, vì chẳng thể nắm bắt nên không có đi, vì không có đi nên không có đến, vì không đến nên không có trụ, đấy gọi là không đi không trụ, nên chẳng phải là không trụ. Lúc Bồ Tát Văn Thù xin lời nói pháp ấy, năm trăm tỳ kheo ở trong các lậu, tâm được giải thoát. Kinh Đại Bào Tích, quyển 89 Hán dịch Đời Nguyên Ngụy, Phương Tử, Nguyệt Bà, thủ Na, Người Đức Ưu Thiền Ni Pháp Hội 23, diếp phần 2 Bây giờ tôn giả Ma Ca Diếp bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, đời vị lai 500 năm sau, những Bồ Tát nào làm xiểm định? Đức Phật nói, Này Ca Diếp, có rất đông người làm xiểm định, gần bàn ác, ít đọc tụng kinh điển, chỉ cầu y thuật Ca Diếp bạch Phật, lành thay Thế Tôn, xin vì lợi ích cho nhiều người, mà nói lỗi của Bồ Tát xiểm định chẳng siêng tu hành ấy, khiến Bồ Tát này nghe Phật nói lỗi của mình, rồi tự nhiếp tâm làm cho được thanh tịnh. Phật bảo này ca diếp, đời vị lai 500 năm sau, có các Bồ Tát gần bản ác ít đọc kinh điển chỉ làm công việc cúng dường xá lợi, dùng hương hoa, anh lạc, phan lọng, đèn sáng, cúng dường tháp miếu thờ xá lợi của Như Lai. Này ca diếp Phật vì người tại gia, vô trí, khiến họ trông căn lành mà nói cúng dường xá lợi. Các người ngu ấy chẳng hiểu ý Phật mà chỉ làm công việc đó. Này Ca Diếp, Phật ở trong chúng trời người thường nói Pháp tu Samatha và Tipassana để tự điều phục. Trong đời sẽ có hàng bà la môn cư sĩ chánh tính ưa thích cúng dường xá lợi. Đại ca diếp các người ngu ấy bỏ việc đọc tụng kinh điển, bỏ tu thiền trí tuệ mà chỉ cúng dường xá lợi để nuôi sống. Này ca diếp, nếu có Bồ Tát đem hương hoa đèn sáng đầy cõi đại thiên, chất cao đền, phạm thiên, tiêm đèn như núi tu di để cúng dường như lai, lại có Bồ Tát tịnh tâm trì giới, nơi tôn sư học tập tọa trì đọc tụng bốn câu kệ, tịnh tâm tu hành cho đến bảy bước, được công đức hơn trên vô lượng vô biên nay có diếp nếu có Bồ Tát đem hoa hương đèn sáng, để cõi đại thiên, ngày đêm sáu thời, cúng dường như lai suốt trăm ngàn năm, là có Bồ Tát bỏ nơi ồn néo, rất sợ ba cõi, vì sợ chúng vì lợi ích chúng sinh mà phát tâm hướng thượng, nơi tịch tỉnh, cất chân bảy bước được công đức hơn trên vô lượng vô biên. Này ca diếp, theo ý ông nghĩ thế nào, vì hóa độ chúng sinh mà Như Lai nói như thế chăng, Ông chớ quan niệm như vậy nên biết Như Lai nói đúng thật, vì Như Lai hiện thấy biết rõ. Này ca diếp, tôi quá khứ vô lượng như biên, chẳng thể nghĩ bàn vô số kiếp. Bây giờ có Phật hiệu, diệu hoa Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Kiếp ấy cũng tên diệu hoa. Này ca diếp, Diệu Hoa Như Lai có 96 ức trăm ngàn đại chúng thanh văn, đương thời có chuyện luân thánh dương tên Ni Di trị nước đúng pháp, chủ bốn thiên hạ, đủ ngàn con trai, dũng kiện oai mãnh, sau đó lại có hai con trai, bỗng nhiên hóa sinh ngồi kiết già, tên Đạt Ma và Thiện Pháp, vua Ni Di tỉnh Phật Diệu Hoa và Tỳ Kheo Tăng, thọ bốn sự cúng dường, mạng tám vạn bốn ngàn năm, Chú bỏ việc nhà, chỉ lo sắm đồ cúng dường. Cứ sau bảy ngày đều dân y mới và các thứ uống ăn tùy theo ý thích cho tất cả tỳ kheo. Vua kiến tạo những tinh xá rộng rãi, để mỗi tỳ kheo còn tùy sở thích. Mỗi tỳ kheo vua cấp bảy người hầu, dân trăm thứ thực phẩm. <coughs> vua Ni Di tạo tinh xá vuông 80 do tuần, to vẻ với diệu hơn cả thế gian. Đức Diệu Hoa Như Lai và tỳ kheo Tăng An trụ trong tinh xá ấy, từ dưới đất một cái thứ hoa thơm đẹp, khiến toàn tinh xá ấy hoa ngập đến gối. Vua Ni Di ở nơi tinh xá công đức chẳng thể nghĩ bàn này, cung kính cúng dường Đức Như Lai, diệu hoa, mang tám vạn bốn ngàn năm. Ngày cuối cùng, sau khi Đức Như Lai, diệu hoa thọ trai xong, hai vương tử Đạt Ma và Tiện Pháp cùng quyến thuộc và bốn chúng đến lễ chân Phật mà bạch, bạch Thế Tôn, còn có căn lành công đức nào hơn căn lành công đức cúng dường của Đại Vương Ni Di này chăng? Lúc hai vương tử lễ chân Phật, cả đại tiên thế giới đều chấn động. Đệ tử thị giả của Phật tên Thông Đạt Pháp đảnh lễ bạch Phật rằng Bạch Thế Tôn, duyên cớ gì mà đại địa chấn động? Do nhân duyên gì hai vương tử đây lễ Phật, đều quy trong tịch tỉnh? Đức Diệu Hoa Như Lai nói với thị giả Thông Đạt Pháp. Nay thì nam trở nên hỏi điều ấy, nếu như lại nói hai phương tự ấy, tâm thanh tịnh, tâm thâm nhẫn đại, đại nhẫn đại bi, lễ chân như lai thì tất cả trời người sẽ bị mê mờ. Đức Như Lai Diệu Hoa bảo đệ tử Thanh Văn Thần Thông đệ nhất của mình tên Na La Chiên. Nay thì Nam, ông hiện thì tần lực đỡ hai phương tự ấy dạy Tỳ kheo Na La Diên vâng lời Phật đứng dậy đến dùng tay phải đánh một đồng tử, lại dùng tay trái nắm một đồng tử, muốn đỡ đứng dậy mà mãi không động, cho đến dùng tận đại thần lực, cũng chẳng lay động được một phần sợi lông. Bây giờ do thần lực của Na La Diên, cả tam thiên đại thiên thế giới, đại địa đều chấn động, núi sông đều lay chuyển mà chẳng làm động được hai phương tử ấy. Na La Diên là nhờ thần lực của Phật Diệu Hoa khiến hàng xa thế giới, ở Hà Phương đều chấn động, thế nhưng chẳng làm động được một phần sơ lông của hai phân tử ấy. Tỳ kheo Na La Diên lễ Phật bạch Bạch Thế Tôn, và chăng tôi đã mất sức thần thông vì hai vương tử này, còn đã đồng tử chưa được bao nhiêu tuổi, nay quỳ lạy trước Phật mà tôi dùng hết sức thần thông, chẳng đỡ dạy nổi. Đức Như Lai Diệu Hoa nói, này Na La, La Diên, ông chẳng mất thần thông cảnh giới của Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn, tất cả thanh văn và duyên giác chẳng làm lấy động được, chẳng suy lượng được. Này Na La Chiên, giả sử tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới đều có đủ sức thần thông như ông, mà đến ức kiếp cũng chẳng đỡ nổi hai đồng tử này, khiến họ đứng dậy. Lúc Phật Diệu Hoa nói lời trên đây, trong đại chúng có 420 vạn chúng sinh phát tâm do Thượng Bồ Đề. Các chúng sinh ấy nghĩ rằng, thần lực của Bồ Tát rất hy hữu, chưa được nhất thiếu trí mà có thần lực như vậy. Thần lực của Đại Thanh Văn không làm lay động được, huống là lúc thành Phật đạo. Vì thế chúng ta phải hành đạo Bồ Tát thể chấn Như Lai, vô thượng trí tuệ. Bây giờ 420 vạn chúng sinh suy nghĩ như vậy rồi, tâm họ an trụ vững chắc trong vô thượng Bồ Đề. Trong đại chúng ấy có một Bồ Tát tên Thiền Tuệ Lễ Phật Diệu Hoa Rồi Bạch. Bạch Thế Tôn, Xin Phật cho hai đồng tử này đứng dậy. Những chỗ họ bạch hỏi, xin Phật giải đáp. Đức Phật Diệu Hoa liền từ trong hư không, phát ra âm thanh lớn vang khắp hàng hà xa thế giới của chư Phật mười phương. Tất cả thế giới được âm thanh ấy. Vang đến đều có sáu thứ chấn động. Đức Phật Diệu Hoa lại phóng quang minh lớn chiếu khắp mười phương. Nghe âm thanh của Phật, hai vương tự đứng dậy. Lúc hai đồng tử đứng dậy khắp đại thiên thế giới, các kỹ nhạc của trời người, chẳng đánh tự kêu, trong hư không mưa hoa đẹp. Hai vân tử như Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật rồi cung kính chắp tay, chiêm ngưỡng đức diệu hoa như lai. Này ca diếp, lúc ấy đức diệu hoa như lai, bảo Bồ Tát thiện tuệ, này thiện nam, hai vương tử này lễ chân ta, rồi hỏi như vậy, còn có sự bố thí nào được căn lành công đức hơn công đức căn lành của vua Di Ni? Hai vương tử bạch hỏi ta vậy rồi, cúi đầu lặng yên. Bồ Tát Thiện Tuệ bạch Phật Diệu Hoa. Nguyện Thế Tôn giải dạ nói chỗ hỏi nghi của hai vương tử đã cho hàng trời người được an lạc. Lúc ấy Đức Như Lai Diệu Hoa bảo Bồ Tát Thiện Tuệ rằng, Này Thiện Nam, nay ông lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Này Thiện Nam, nếu có Bồ Tát an trụ tịch tỉnh, thực hành hạnh viễn ly, biết ít các pháp, được vô sinh nhẫn từ công đức hơn công đức của vua ni di đã làm vô lượng vô biên. Thiện Nam Này Thiện Nam đến tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới, mỗi chúng sinh đều tạo công đức như vua ni di, bao nhiêu công đức của tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới ấy cũng chẳng bằng công đức của Bồ Tát tu hạnh viễn ly, an trụ tâm thanh tịnh, chánh niệm tương ưng, tỏ ngộ các pháp không không đi không đến chút ít công đức của trí nhẫn này, hơn công đức trước cả ngàn vạn ức phần, cho đến cả toán số phần, cũng không bị kịp một phần. Này thiện nam, chúng sinh trong tất cả thế giới nhiều như các sông hằng. Mỗi mỗi chúng sinh ấy đều làm phước đức như vua Ni Di. Phước đức mà các chúng sinh làm kia và thường tô phước đức như thế trong nhiều kiếp số như các sông hằng. Thiện nam, theo ý ông nghĩ thế nào, phước đức của thiện nam kia có nhiều không? Này ca diếp, bây giờ Bồ Tát thiện tuệ bạch đức diệu hoa như lai, thật hiếm có thế tôn, như lai nói ví dụ thật không thể nghĩ bàn được. Căn lành như vậy cũng không thể nghĩ bàn được. Này ca diếp, khi ấy Đức Như Lai diệu hoa bản Bồ Tát thiện tuệ, thiện thể, này thiện nam, ta nay bảo ông, người có trí tuệ sẽ thành tựu được hạnh nhẫn dục sâu xa, có thể tin được lời nói ấy, tập hợp căn lành của tất cả chúng sinh kia cũng không bằng hai đồng tử này. bởi dùng định tâm, lễ sát chân như Đức Như Lai, công đức căn lành ấy thù thắng hơn kẻ trước trăm phần, không kịp một. Ngàn phần không kịp một, trăm ngàn phần không kịp một, ức phần không kịp một, trăm ức phần không kịp một, trăm ngàn ức phần không kịp một, trăm ngàn ức na do tha phần cũng không kịp một cho đến toán số, ví dụ cũng không thể nào bị kịp được. Này ca diếp bây giờ trong đại chúng có Đức Phật Diệu Hoa, có tám vạn bốn ngàn tỳ kheo đồng thanh nói rằng, Bạch Thế Tôn, chúng con tùy công đức của người ấy, thành tựu pháp nhận sâu xa, tin các pháp không, tâm ưa viễn ly, hướng đến tịch tỉnh, cất chân đi bảy bước phát tâm, vô thượng bồ đề, thành tựu trí tuệ, chúng con đều tùy ý Đức Phật Diệu Hoa tán thán các tỳ kheo, lành thay lành thay, này các tỳ kheo. Các ông do căn lành, tuệ hỷ không thể nghĩ ban này, sẽ làm chuyển luân thánh vương nhiều đời như số các sông hàng sau đó sẽ thành đạo vô thượng Bồ Đề. Bây giờ Bồ Tát Ma Ha Ca Diếp cùng hàng đại chúng đồng thanh bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, chúng con tùy hiển người ấy phát tâm thành tựu nhẫn sâu, tin các pháp không, viễn lê tịch diệt tự thánh thanh tịnh. Đức Phật bảo Tôn giả Ma Ha Ca Diếp Tòa ấy vương tử Đạt Ma bạch Đức Phật Diệu, Đức Phật Diệu Hoa. Bạch Thế Tôn, có đủ những pháp gì mà Bồ Tát bố thế chẳng mong báo đáp, chẳng sinh lòng tật đố, tâm chẳng sang lẫn tham trước hy vọng, hoàn thành công hạnh vô thượng của Như Lai, được pháp nhẫn tâm sâu thành vô thượng trí. Đức Diệu Hoa Như Lai nói, này thì nam, Bồ Tát có được bốn pháp thì được như chỗ ông nói, một là tình cái pháp không, hai là viễn ly, ba là nhẫn sâu, bốn là chánh niệm. Bồ Tát có đủ bốn pháp này thì báo chí, báo thí chẳng mong báo đáp, lòng chẳng thật đố, chẳng sáng lẫn tham trước hy vọng, được thành tựu hạnh như lai vô thượng, thành tựu nhẫn sâu, độ trí vô thượng. Là có bốn pháp, Bồ Tát nếu đủ bốn pháp này thì được viên mạng trí vô thượng, đó là Bồ Tát cầu Đa Văn, được Đa Văn rồi. Vào các thôn xóm thành ấp thuyết pháp, không hề mong cầu, cho đến chẳng nhận một câu khen hay, Lòng không hề tham muốn trong tất cả hành bố thí của chư Phật dạy, Pháp thí là đệ nhất. Bồ Tát an trụ đệ nhất bố thí. Lòng vui mừng chẳng có bố thí tại Phật thế gian. Vì sao? Này thiện nam, trong bố số A Thăng Kỳ thế giới mười phương, chư Phật Như Lai và Tỳ Kheo Tăng chẳng thiếu đồ dùng thế gian. Nếu có Bồ Tát giữ giới thanh tịnh, tu tập chánh pháp, có tâm đại bi, chẳng cầu lợi dưỡng, thì được tất cả chư Phật ký niệm, nếu có Bồ Tát hay nói bốn câu kệ, nói văn tự của bài kệ đều là tự tánh không. Tất cả các pháp cũng tự tánh không. Bồ Tát này được căn lành công đức, hơn căn lành công đức. Trước trong ngàn vạn ức phần cho đến A Tăng Kỳ phần. Đức Như Lai Diệu Hoa bảo hai vương tử Đạt Ma và Thiện Pháp. Bồ Tát có đủ bốn pháp thì đắc thành hạnh vô thượng của Như Lai. Một là đi chỗ vô thượng, hai là nói pháp vô thượng, ba là thí vật vô thượng, bốn là tinh pháp vô thượng. Hai vương tử nghe Đức Diệu Hoa Như Lai nói pháp trên đây, rồi liên hiện lên hư không, ca bảy cây đa la, đồng thanh nói kệ tán thán Đức Phật. Như Lai biết các hành, dạy chúng sinh bố thí, mà chẳng chấp nơi thế đây là vô thượng thế Hay thành nhẫn vô thượng, trong ấy không có ngã, không dân, chúng sinh mạng. Hí hữu đại tinh tấn, diễn nói Pháp như vậy hay thành Pháp nhẫn sâu và được vô tượng hạnh, cũng được vô tượng trí, dứt hẳn các dục não. Đại trí tuệ thanh tịnh, chẳng còn thân hậu hữu, nói các hành viễn ly, khiến an trụ tịch tỉnh, tu tập không giải thoát, cũng chẳng sinh phân biệt, thường sẽ làm bố thí, chẳng sinh khởi phân biệt. Đây là mé vô cấu, xa rời các danh tự, nói thanh tịnh thi la, khiến đến chỗ tịch diệt. Đây là đệ nhất giới, chỗ giác tri tịch diệt, thường tu hành trí nhẫn, chẳng phân biệt chúng sinh. Đây là thanh tịnh nhẫn, rồi tất cả phân biệt, tu kiên cố tinh tấn, rồi tất cả hữu vi. Phật nói tinh tấn này, hay thành pháp viễn ly, đốt cháy tất cả sợ, đoạn dứt những hữu vô. Thiền này không phân biệt, chẳng sinh các phiền não, chẳng đây chẳng phải kia, trung gian cũng chẳng trụ, là đệ nhất trí tuệ, rời xa cả ba đời. Tu tập tưởng tịch diệt, lại quan sát tưởng ấy. Tưởng ấy sinh chỗ nào, vì thế biết vô tưởng, tán thán Phật công đức. Diễn nói Pháp đệ nhất. Tâm ấy không dị niệm, nghe nhận chánh Pháp Phật, nói danh tự vô tận, thể, tự tánh thể chẳng thành. Quán cảnh giới không thật thì tâm ấy giải thoát. Cảnh giới được tự tại, nếu sinh ý tưởng này, tôi là người tuyết pháp, thì bị ba trói buộc. Chẳng biết các tướng pháp nên muốn được Bồ Đề, và người cầu thanh văn, cầu chuyên giác Bồ Đề, phải tu học pháp này, giờ nói một giải thoát. Trí tuệ vô biên lượng, cho phát nguyện hạ liệt, nên nguyện vô thượng trí. Nếu cầu thân như vậy, tướng tốt tự trang nghiêm, như thân Phật sắc vàng, nên cầu vô thượng trí, xin khởi tất cả pháp, tác giả chẳng thể được các pháp do duyên sinh, tự tánh không tự tánh. Lúc hai vương tự ở hư không nói kể ấy, vua Ni dây từ đô thành đi ra, các địa thần, hư không thần đều đến tập họp. Bây giờ có tám vạn bốn ngàn chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề, A Tăng Kỳ chúng sinh dao động căn lành. Hai vương tử từ hư không xuống lễ Phật Bạch. Bạch Thế Tôn, chúng tôi quy y Phật quy y Pháp, quy y Tăng, phát tâm vô thượng Bồ Đề, dùng hình thân tỳ kheo, hành đạo Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, người phát tâm chân thật, tinh tánh vô sinh của tất cả Pháp. Bạch Thế Tôn, người phát tâm chân thật chẳng chấp trước các Pháp. Vì sao? Vì có trước thì Pháp chẳng sinh. <clears throat> Thế nên nói rời tâm trước Pháp, thì được vô sinh ấy. Bạch Thế Tôn, vô sinh này cũng chẳng nên nói là vô sinh, vì sao? Vì có ngôn thuyết thì có sinh diệt. Nếu có đủ tình trí thì không sinh diệt. <clears throat> Chỗ không sinh diệt là cứu khánh tận, vì thế nên dùng bình đẳng tế phát tâm cho thượng Bồ Đề. Chẳng nhớ nghĩ Pháp cũng không Pháp được, không Pháp chẳng được. Được Pháp bình đẳng như vậy cũng không được bình đẳng. Vì sao? Vì tất cả Pháp bản tánh thanh tịnh, Lúc Diệu Hoa Như Lai, vì hai vương tử nói pháp ấy, trong đại chúng có mười ngàn chúng sinh được vô sinh pháp nhẫn. Vua Ni Di, và ngàn vương tử, cùng năm ngàn đại thần đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thọ trai rồi bác xong rồi. Đức Như Lai Diệu Hoa ở trong đại chúng bảo vua Ni Di. <clears throat> Nay ta thuyết pháp, vua và đại chúng nghe Phật thuyết pháp đều vui mừng hớn hở. Bây giờ hai vương tử Đạt Ma và Thiện Pháp nghe Phật sẽ thuyết Pháp, do tâm tịnh tính rời lìa lửa dục, cần cầu xuất gia liền đi ra khỏi thành, muốn đến chỗ Phật mà nói kể rằng, tất cả cho Như Lai, tán thán Pháp xuất gia, tài gia nhiều cấu ế. Hư mất Pháp bạch tịnh, tăng trưởng Pháp bất thiện, hủy diệt các thiện Pháp, tại gia nhiều tội lỗi, xuất gia rồi nhiễm ô, giả sử trăm ức kiếp, thọ dục không chán đủ, tại gia như chết mất, thọ dục không chán đủ, như biển thọ các dòng, chẳng bao giờ biết đủ, phàm phu cũng như vậy, thọ dục chẳng biết đủ. Như lửa cháy cỏ khô, không lúc nào biết chán, phàm phu cũng như vậy, thọ dục chẳng biết chán, bị tham dục trói buộc, phải hư cả thế gian, nên phải rời cuộc buộc. Để phát tâm xuất gia, tại gia đủ các lỗi, chẳng được đạo vô thượng, xuất gia tu viễn ly mới chứng được Bồ Đề. Quá khứ chưa Như Lai đã nhập đại Niết Bàn, an trụ pháp tịch tỉnh, chứng được đại Bồ Đề, nên phải học theo Phật hướng đến chỗ tịch tỉnh, bỏ ấn ái xa nhà, rồi mới được an ổn tất cả cõi đại tiên, trân bảo đầy trong ấy, đem khối trân bảo kia, tại gia dân chư Phật, nếu dùng tâm vô não. Biết tội lỗi tại gia học chư Phật Như Lai xuất gia cầu trí tuệ, đã cầu xuất gia rồi, rời xa các lửa dục, cất chân đi bảy bước hơn trân bảo cúng trên công đức cúng trân bảo, chẳng bằng một phần này. Thế nên người xuất gia được chư Phật tán thán thành tựu đại trí tuệ, xa rời các trói buộc, để tất cả chấp trước mới chấn đạo vô thượng, mau ở chỗ tịch tỉnh, dứt trừ các ái dục, tất cả độc rối lòng, dứt hết chẳng còn thừa. Học theo Phật Như Lai biết các pháp như thật, mau xa rời tại gia, an trụ pháp tịch tỉnh, muốn cầu, nếu muốn cầu Phật đạo, tu tập hạnh viễn ly, phải học ở tịch tỉnh, trở nên thích xuất gia. Xin lỗi đọc lại, trở nên thích tại gia. Đây là cảnh giới Phật an trụ xứ của thánh nhân, an trụ được đạo này thì hay được Bồ đề. Tham dục hại chúng sinh, nếu người cầu viễn ly phải rời lìa tại gia. Tu tập hành tịch tỉnh, muốn chứng pháp cam lộ, chuyện pháp luân vô thượng, dẹp xô các ma oán, nên tu hành tịch tỉnh. Nói kệ xong, hai băng tử đi thẳng đến chỗ Đức Phật Diệu Hoa. lãnh lễ, như quanh Phật ba vòng, chắp tay cung kính bạch. Bạch Thế Tôn, này chúng con, ở chỗ Như Lai muốn cầu xuất gia, mong Phật thương xót nhận cho chúng con xuất gia. Đức Diệu Hoa Như Lai biết hai vương tử tinh thông thanh tịnh, cầu Pháp xuất gia liền cho xuất gia an trụ Pháp tỳ kheo. Vua Ni Di nghe hai vương tử xuất gia, liền truyền ngôi cho Thái tử là cùng 999 vương tử tám vạn bốn ngàn phu nhân, năm ngàn đại thần và vô số nhân dân, dùng tâm tinh thanh tịnh rời lửa tham dục, đến lễ Phật cầu được xuất gia an trụ Pháp tỳ kheo. Thái tử lên ngôi vua bảy ngày tự nghĩ rằng ta hoàn toàn chẳng rời bỏ tâm nhất thiết trí, nào cần gì ngôi vua của báu để cho tham dục trói buộc, ta hoàn toàn chẳng bỏ vô thượng bồ đề. Suy nghĩ rồi phát tâm xuất gia, trong ngày rằm đi khắp bốn thiên hạ và nói kể rằng Phổ vương và khuyến thuộc thấy đều đã xuất gia, vô lượng ức chúng sinh vì Pháp cũng xuất gia, nên tôi thích xuất gia, trang thích trong năm dục, nhất tâm cầu xuất gia, muốn đến chỗ Như Lai, nên phát tâm xuất gia, rời lìa lửa tam dục, phải mau đi theo tôi, rất khó được gặp Phật. Chẳng phát tâm xuất gia, chẳng rời được lửa dục, an tâm ở tại gia, an trụ nơi Pháp sâu. Lúc vị Tân Vương nói kệ tuyên cáo rồi, khắp trong bốn thiên hạ, ai cũng đều phát tâm nguyện cầu xuất gia. Đức Như Lai diệu hoa biết tất cả chúng sinh trong bốn thiên hạ, lầm tinh thanh tịnh, thích bốn xuất gia, liền hiện hóa Phật và hóa tỳ kheo tăng khắp tất cả thành ấp thôn xóm. Khắp bốn thiên hạ không có một ai ở tại gia, tất cả đều dùng lòng tin thanh tịnh, rời lửa dục được xuất gia làm tỳ kheo. Sau khi toàn thể dân chúng bốn thiên hạ xuất gia, cõi đất ấy chẳng cần gieo trồng, tự nhiên phát sinh tóc gạo. Các rừng cây tự nhiên phát sinh y phục, tất cả chư thiên đều được cung cấp hậu hạ. Hai vương tử đạt ba bài thiện pháp trong 63 ức năm, dũng mạnh tinh tấn chẳng nằm, cầu nhất thiết trí, niệm nhất thiết trí, được ta muội gọi là biến trí, chỗ hai vương tử ngồi, tu, gọi là xứ kim cương, chỗ ấy toàn bàn kim cương, mười phương chư Phật thuyết pháp đều nghe bài tọa trì, lại hay giảng nói cho mọi người. Bây giờ tất cả dân chúng trong bốn châu thiên hạ, nếu có người tu theo thừa thanh văn thì không một ai còn thân phàm phu mà chết. Kẻ giải đại nhất cũng được quả A Hàm sinh lên trời tình cơ. Những người tu theo thừa duyên giác khi mạng chung sinh trong thế giới không Phật. Trong dòng tập lớn đủ các căn do sức căn lành trước, tự rời lửa dục tu hành xuất gia, sau bảy ngày thành đạo chuyên giác, làm lợi ích vô lượng cho biên chúng sinh, rồi nhập niết bàn những người tu theo thượng Bồ Tát thì được năm phép thần thông, đủ bốn tâm vô lượng, bốn biện tài được Đà La Ni. Đức Phật bảo Tôn giả Ma Ca Diếp, ông chớ có ý nghĩa gì khác, thuở xưa vua Ni Di là thân ta đây, thái tử kia đây là Bồ Tát Di Lặc, vương tử Đạt Ma là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, và vương tử Thiện Pháp đây là Bồ Tát Hư Không Tạng. <clears throat> Này ca diếp, ông xem cõi đất của Phật diệu hoa thuở xưa ấy thanh tịnh toàn những chúng sinh đầy đủ căn lành như vậy. Tôn giả ma ca diếp bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Đức Phật diệu hoa thọ bao nhiêu? Phật nói, Đức Phật diệu hoa Như Lai thọ tám kiếp. Sau khi Đức Như Lai ấy diệt độ, chánh pháp trụ tế bản một kiếp, tất cả chư thiên cũng dường xá lợi, vì không có người tại gia. Bây giờ hai tỳ kheo đạt mệnh ma và thiện pháp tiểu dục tri túc, chẳng cúng xá lợi, chẳng lẽ Phật Pháp, chư thiên và hàng tỳ kheo mới học. Trăm ngàn đại chúng bảo nhau, hai tỳ kheo ấy tà kiến, chẳng tin xá lợi, Phật, chẳng cúng dường, chẳng lẽ Phật Pháp. Hai tỳ kheo hỏi chư thiên và đại chúng, ý các vị nghĩ thế nào, cúng dường thế nào là chân cúng dường như lai, và do cớ sự gì mà xá lợi như lai được cúng dường. <coughs> Đại chúng đáp, do tu giới định tuệ giải thoát mà giải thoát tri kiến mà xá lợi được cúng dường. Hai tỳ kheo nói, tu giới định tuệ giải thoát mà giải thoát tri kiến là chân cúng dường như lai, chứ chẳng phải xá lợi. Các tỳ kheo mới học đồng nói, đúng như vậy, đúng như lời hai vị nói, thế nào là tướng của giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến, xin giải bày cho. Hai vị tỳ kheo đạt ma và tiền pháp nói, tướng vô tác là giới tướng cho đến tướng vô tác là giải thoát tri kiến tướng. Hai vị tỳ kheo lại hỏi đại chúng, ý các ngài thế nào? Vô tác hay cúng dường vô tác chăng? Đại chúng đáp, không vậy, hai tỳ kheo nói, chân cúng dường là không là Phật tưởng, không thấy Phật, huống chi cúng dường. Nếu cúng dường Phật, thì nên cúng dường tự thân Đại chúng hỏi, thế nào là cúng dường tự thân? Hai vị tỳ kheo đáp. Phải như là Như Lai ứng trên biến tri cúng dường tự thân để tất cả chúng sinh cúng dường. Như chùa học của Phật phải học theo như vậy. Hộ trì cấm giới, tập hợp các thiền pháp, tư duy các pháp, cho chấp pháp tướng. Nếu có thể tự cúng dường như vậy thì được trời người cúng dường. Nếu muốn cúng dường xá lợi Phật thì nên tự cúng dường. Như Đức Phật Như Lai đủ các công đức nên xá lợi Phật được cúng dường. Nếu người thành tựu được công đức như vậy thì gọi là cúng dường Phật. Chẳng khởi tưởng tướng gọi là cúng dường Phật, hoặc nhiều hay ít chẳng sinh phân biệt gọi là cúng dường Phật. Chẳng phải đời sau đi, chẳng phải đời nay đến, chẳng phải bờ bên này, chẳng phải bờ bên kia, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, chẳng phải thủ, chẳng phải xả. Gọi là cúng dường như lai, chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng tận, chẳng bất tận. Gọi là cúng dường như lai, chẳng tâm, chẳng tâm số pháp, chẳng ước tượng, chẳng ngã, chẳng thủ, chẳng thọ, chẳng tranh luận, chẳng phải, chẳng tranh luận, chẳng hủy, chẳng tán, chẳng hai, chẳng nhập, gọi là cúng dường như lai. Cũng chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, gọi là cúng dường như lai. Thân không tạo tác, khẩu không tạo tác, ý không tạo tác, nơi thân khẩu ý. Cầu nơi chẳng thể nắm bắt gọi là cúng dường. Như Lai, không quá khứ tưởng, vị lai và hiện tại tưởng chẳng thể nắm bắt là vô y. Vô trước, vô sở cầu tưởng, cũng chẳng phân biệt gọi là cúng dường Như Lai. Không Phật tưởng, không Pháp tưởng, không Tăng tưởng. Không nhân, không tự, không tha tưởng gọi là cúng dường Như Lai. Chân Như Lai thân gọi là tướng vô sinh, chẳng nên dùng sinh mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai gọi là tướng vô tác, chẳng nên dùng tạo tác mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai thân gọi là không hai tướng, chẳng nên dùng hai tướng mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai thân gọi là tướng vô lậu, chẳng nên dùng hữu lậu mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai thân gọi là không tướng, cho nên dùng thân kiến, mạng kiến, đoạn kiến, thường kiến, ngã kiến, ngã sở kiến, hữu kiến, vô kiến mà sắm sửa cúng dường Như Lai. Cho Như Lai, thân gọi là tướng vô tướng, cho nên dùng có tướng mà sắm sửa cúng dường. Cho Như Lai, thân gọi là tướng vô nguyện, cho nên dùng tướng có nguyện cầu mà sắm sửa cúng dường. Cho Như Lai, thân gọi là tướng vô hữu, cho nên dùng tướng hữu mà sắm sửa cúng dường. Cho Như Lai thân gọi là tướng bất động, cho nên dùng tướng động mà sắm sửa cúng dường. Cho Như Lai gọi là tướng vô hành, cho nên dùng hành mà sắm sửa cúng dường. Cho Như Lai thân gọi là tướng ly tham, cho nên dùng tham mà sắm sửa cúng dường. Cho Như Lai thân gọi là tướng vô, vô ly sân, cho nên dùng sân mà sắm sửa cúng dường. Cho Như Lai thân gọi là tướng ly sân, cho nên dùng si mà sắm sửa cúng dường. Cho Như Lai thân đủ giới, định tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, cho nên dùng phá giới, loạn tâm, ngu si mà sống sửa cúng dường. Chân Như Lai thân đủ từ bi hỷ xã, cho nên dùng tâm sân, tâm não, tâm tật đố, tâm tán loạn mà sắm sửa cúng dường. Chân Như Lai thân đầy đủ bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, tiền định trí tuệ. Cho nên dùng sự sang tham phá giới, sân nhuế, giải đại tán loạn si mê ma sắm sửa cúng dường. Lúc hai thì kheo Đạt Ma và tiên phép ở trong đại, đại chúng nói pháp ấy, có 420 vạn chúng sinh được vô sinh pháp nhẫn, 8 vạn 4 ngàn chúng sinh được trí thanh tịnh chứng quả a la a na hàm, 230 vạn chúng sinh phát tâm vô thượng bồ đề. Đức Phật bảo tôn giả Ma Ca Diếp, này Ca Diếp, ông quan sát xem hai tỳ kheo ấy tâm thanh tịnh như vậy, Ông nên học theo nhẫm thâm sâu của hai chánh sĩ ấy, cùng với phương tiện hay giỏi của hai vị chánh sĩ ấy. Này ca diếp, lúc hai tỳ kheo ấy ở trong đại chúng nói phép như vậy, các tỳ kheo nghe phép rồi, đều ăn trụ nhẫn thâm sâu, đều làm hạnh tiểu dục tri túc, chẳng cúng dường xá lợi và táp miếu Phật. Vì sao? Vì các tỳ kheo được ưa thích pháp sâu xa. Này ca diếp, sau đó bảy ngày tất cả Phật Pháp đều ẩn mất, các xá lợi Phật ở trong mình cũng ẩn mất. Đại Ca Diếp, ông nên học theo những thâm sâu của các vị chánh sĩ ấy. Đức Phật bảo tôn giả Ma Ca Diếp nên biết đời mặt thế 500 năm sau có các Bồ Tát và các tỳ kheo chẳng tu thân, chẳng tu tâm, chẳng tu giới, chẳng tu tuệ. Họ vì cuộc sống mà cúng dường Phật Pháp và xá lợi Phật chẳng vì niết bàn, chẳng vì ly dục mà sắm sửa cúng dường. Họ tự phạm cấm giới, ngu si vô trí. Xá lợi của Như Lai do huân tu giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến, họ vì cuộc sống mà cúng dường tôn trọng. Đối với xá lợi, có được của Phật Như Lai chánh biến tri chính là xá lìa tam sân si. Thế nhưng tham sân si đầy đủ, vì mạng sống của họ mà bày việc cúng dường tự thân họ đủ sang tam tật đố, sân khỏe giải đại, tán loạn và ngu si, nếu có đại thiết chủ tránh, tránh trụ, tránh tâm, họ vì cuộc sống mà họ khuyến hóa, khiến cúng dường xá lợi như lai. Này các nhiếp, ta vì giáo hóa các tiền nam tiền nữ mới phát tâm, nên dùng sức thần thông lưu giữ xá lợi lại, khiến họ cúng dường, được thọ vui trời người, để làm nhân cho vị lai, thậm chí làm nhân cho Niết Bàn. Các người ngu si kia ở trong Phật Pháp dù được xuất gia mà chẳng hiểu Phật Pháp, là bỏ chánh hành xuất gia, chuyên lo cúng dường tháp miếu, xá lợi, đời sinh sống. Họ vì áo cơm, vì lợi chữa, vì danh văn mà cúng dường xá lợi Phật. Những gì gọi là nghiệp hạnh của thi kheo. Như trên đã nói, nghiệp hạnh của sa môn có hai thứ. Một là tu thiền, hai là tập tụng. Nói như vậy là vì nhập đạo chứ chẳng phải thuyết cứu cánh. Này ca diếp, nếu có tác nghiệp để có thể diệt dứt các nghiệp thì gọi là nghiệp của sa môn. Không tác, không tụng, không tiền, không tác, không vô tác, không niệm, không chẳng niệm, không tận, không sinh, chứng ba môn giải thất chẳng ở ba cõi, không đến, không đi. Đây là nghiệp sa môn. Các chúng sinh kia rồi lìa chánh nghiệp sa môn mà tập các nghiệp khác, các phước nghiệp kia là để giáo hóa hàng tại gia, các người tại gia thuần pháp thuần giáo pháp như lai sẽ được quả a na hàm hai người ngu si kia ở trong phật pháp mà hành xuất gia chẳng những họ không tu hành pháp tùy thuận huống là có thể được không bao giờ họ có thể được quả a na hàm này kẻ diếp đời vị lai 500 năm sau có hàng giống như y sa môn y phục hình mạo giống hình tướng sa môn mà giới chẳng tương tự định chẳng tương tự tuệ chẳng tương tự ví như có người Biết giờ phương thuốc và chú thuật, họ dùng chú thuật chú một cây xe cho người, bảo mặc vào, người kia xin tham, liền mặc áo, ấy đến 7 ngày hoặc 8 ngày thân thể nóng thiêu, như khối lửa, cũng vậy, tỳ kheo ấy. Tỳ kheo thấy y phục đẹp liền thọ nhận mặc vào. Sau đó hoặc trong nhà, trong xóm hoặc trong rừng, y phục ấy nóng lên như lửa đốt cháy căn lành của người. đây cái diếp ý ông thế nào? Người ấy mặc ca sa có lợi ích chăng? Bà Thế Tôn không lợi ích. Này cái diếp, đúng như vậy, ca sa của Phật do sự tập hợp của giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến vô lượng a tăng kỳ cả căn lành. Đời sau có người mặc thánh y, hình tợ sa môn đi vào các tôn ấp. Có hàng tính tâm bà la môn, trưởng giả cư sĩ thấy người ấy mặc pháp phục, cho là sa môn, đều cùng tôn trọng cúng dường cung kính Người ngu sĩ ấy do mặt Kansa mà được cúng dường, xin lòng vui mừng khi mà chung đọa địa ngục bị lửa tiêu đốt, lá sắc nóng đỏ làm y phục, hàng sắc cháy đỏ làm món ăn, nước sắc nóng cháy, nước sắc nóng chảy làm đồ uống, ngồi nằm giường sắc nóng. Này ca diếp, ông xem ca sa pháp phục của ai đức rất lớn như vậy, mà kẻ ngu sĩ kia mặc ca sa tọa lạc phóng dật tạo ác nghiệp, mang chúng đọa địa ngục. Này cái diếp thật, Phật thường bảo rằng, ta đốt nóng lá sắt làm y phục cho chẳng đem thân phá giới mà mặc ca sa. Ta đốt sắt nóng cho đem cho chẳng đem thân phá giới mà ăn của tinh thế. Này ca diếp ông xem người phá giới ăn của tính thí có lỗi như vậy, thế nên các ông phải tu học giới pháp thanh tịnh. Này ca diếp ông nghĩ thế nào? Hoặc trời hoặc đồng hoặc giả Số, hoặc Càng thất Bà, hoặc Atula, hoặc Kalola, hoặc Khẩn Na La, hoặc Ma Hồ La Già, hoặc Người, hoặc Phi Nhân. Có ai làm được thân tượng Như Lai chăng? Bạch Thế Tôn chẳng thể làm được, vì sắc thân Như Lai chẳng thể nghĩ bàn không sắc tượng, nên các hạ chúng sinh ấy chẳng làm được. Này ca diếp, năm trăm năm đời sau có các tỳ kheo chẳng tu thân tâm giới tuệ, nếu ở trên vải lụa tường vách họ tạo tượng như lai để tự sinh sống, do nghiệp tạo tượng nuôi sống ấy họ tự cao mạng khi người. Tôn giả ma có giúp bạch, bà Thế Tôn, vua Ba Tư Nặc tạo tượng Phật được phước nhiều chăng? Này ca giúp được phước rất nhiều. Vua Ba Tư Nặc tạo tượng như lai, cúng y vô giá chẳng cầu lấy báo y phục ăn uống. Này ca diếp, Người ngu xây đời sau vì sinh xấu mà tạo tượng như lai. Này ca diếp, người bán súc vật, còn là nghiệp ác, huống là người ngu xây tạo tượng như lai. Rồi đối với hàng bạch y mà rao bán để tự sinh sống. Này ca diếp, Ví như trẻ nít vô trì trừ bỏ cam lộ mà uống độc dược cũng vậy cả ngu si kia tạo tượng như lai. Vì sinh sống mà đem rao bán đây gọi là độc. Nói độc đây là nói ở trong chánh pháp Chính cái tham là độc đó, kẻ ngu si kia vì lòng tham mà sinh khởi, giận ghét đấu tranh lẫn nhau, chia bai lẫn nhau. Đều tự nói, tôi tu cúng dường Phật tượng, họ nhân tranh luận mà đọa địa ngục. Này ca diếp, bây giờ có người không phương tiện, giỏi, lúc vào chiến đấu với kẻ địch, đao kiếm của họ cầm, gây thương tổn trở lại, cũng vậy, vì không phương tiện giỏi tới người ngu si kia ở trong chánh pháp mà đọa địa ngục. Này ca diếp, nếu có thiện nam thiện nữ dùng bảy báu tạo tháp như lai trang nghiêm thành tựu, mỗi tháp báu cao rộng tốt đẹp như núi tu di, họ tạo tháp như vậy cấp đầy hàng xa thế giới. Ông nghĩ thế nào? Người tạo tháp ấy được phước nhiều chăng Bà Thế Tôn tạo tượng tháp như lai, chỉ bằng bốn ngón tay được phước vô lượng hỗn là tạo tượng tháp Phật như núi Tu Di công đức ấy chẳng thể nghĩ bàn được. <clears throat> Này ca diếp nếu có Bồ Tát quán thân Phật được pháp nhẫn thâm sâu thì được công đức hơn kia vô lượng vô biên. Nếu lại có người an trụ tình giới để bốn câu kệ nói cho người khác hiểu được nghĩa thú, cũng được phước đức, vô lượng vô biên. Này ca diếp, quán thân Phật thế nào? Nếu Bồ Tát muốn quán thân Phật thì nên học theo Bồ Tát Đại Tinh Tấn. Thuở xưa, vô số A Tăng kỳ kiếp có Phật thế Tôn, hiệu Quang Minh Như Lai, ứng Cúng cho Biến Tri, Minh Hạnh Túc Thiền Tệ Thế Gián Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Vô Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, sau khi Phật Quang Minh nhập Niết Bàn. Có Bồ Tát tên Đại Tinh Tấn, dòng Bà La Môn, đoan chánh, không có sánh. Trong danh pháp của Phật Quang Minh, các vị Bồ Tát tiểu dục tri túc, tu hành đúng như Pháp. Các vị tỳ kheo ấy đều tạo lập hình tượng như lai. <clears throat> Bây giờ có một tỳ kheo hòa tượng Như Lai trên lụa trắng, màu sắc trang nghiêm, đầy đủ tướng tốt, rồi mang đến chỗ Bồ Tát Đại Tinh Tấn. Thấy tượng ấy, Bồ Tát Đại Tinh Tấn rất vui mừng mà nói rằng, hình tượng Như Lai còn đẹp lạ giường này, huống là thân của Như Lai, chánh biến tri. Nguyện đời sau tôi được sắc thân nghiêm đẹp như vậy. Bồ Tát Đại Tinh Tấn tự nghĩ rằng, nay tôi không thể ở tại gia, vì người ở tại gia chẳng thể thành tựu thân như vậy. Bây giờ Bồ Tát Đại Tinh Tấn, tuổi mới 16 đầy đủ các căn. Bồ Tát đến chỗ cha mẹ kính lễ, thưa xin được tùy hỷ cho xuất gia trong Phật Pháp. Cha mẹ bảo, <clears throat> cho, cho nói lời ấy, vì sao vì nay chúng ta tuổi già chỉ có con là trai duy nhất, nếu con xuất gia chúng ta sẽ chết mất. Đại Tinh Tấn nói, tôi phải dùng phương tiện cho cha mẹ còn mà tôi được xuất gia. Cha mẹ nói, con muốn làm gì? Đại tinh tấn nói, từ ngày nay tôi chẳng ăn, chẳng lên giường, ghế, nằm, ngồi, chẳng ăn, tô vô, chẳng uống các thứ nước. Việc lành giữ, việc lành việc giữ, miệng chẳng nói ra lời. Đến chừng nào được xuất gia mới thôi. Thưa với cha mẹ như vậy xong, Đại tinh tấn im lặng và quỳ luôn tại chỗ. Ngày thứ nhất im lặng chẳng ăn uống, cha mẹ tụng các chú thuật, đem các thức ăn đến. Đại tinh tấn chẳng chịu ăn, cũng chẳng nói. Ngày thứ hai cha mẹ cùng quyến thuộc của mẹ 500 người, đem các thức ăn uống đến và tụng các chú thuật mong chịu ăn, đã tinh tấn, cần không ngó đến uống gì là ăn uống. Ngày thứ ba cha mẹ cùng 500 người quyến thuộc của cha đem các thức ăn uống đến khuyên bảo là tinh tấn cũng lặng chẳng ăn uống, chẳng uống, chẳng nhìn ngó đến. Ngày thứ tư, 500 bạn thân đem các thức uống ăn đến này nỉ hết lời, Đại Tinh Tấn vẫn quỳ yên, lặng im lặng. <clears throat> Ngày thứ năm cha mẹ đem hết kho báu vàng bạc lưu ly bảo vật và tám vạn bốn ngàn thê nữ trang sức xinh đẹp. Đến trước đại tinh tấn, cha mẹ và các bạn thân đều năm trăm người khuyên bảo rằng nên ở tại gia tùy ý dùng tất cả của cải ấy bố thí làm phước và cùng vui chung, chung với các thệ nữ. Đại tinh tấn ở giữa đại chúng vẫn nín lặng chẳng nói đến. Ngày thứ sáu đã tinh tấn dứt các sự nhớ tưởng, chỉ niệm tưởng Đức Như Lai ứng, trên biến tri. Bây giờ cha mẹ bạn thân cùng tám vạn bốn ngàn tệ nữ đồng khóc than, lễ lại đại tinh tấn. Nhớ đại tinh tấn vẫn chẳng nhìn có đến. Chỗ đại tinh tấn ở có một thần gia trạch. Hiện đại thần lực ở giữa hư không nói kể rằng, lòng tinh tấn vững chắc khó động như tu di, chẳng bỏ tâm xuất gia vì cầu được bồ đề. Đại địa có thể nghiêng, lửa có thể trong nước, tất cả có thể chuyển, chẳng động được Bồ Tát. Các người chớ cần khổ mà tạo nghiệp bất thiện, chúng sinh không tuệ nhãn, ở lâu trong sinh tử, vì lợi ích quần sinh nên cầu được Bồ Đề. Lòng kia tất xuất gia, tất sẽ thành chánh giác, chẳng cầu phước thế gian mà tu Bồ Tát Đạo, nguyện thành trí vô thượng, cứu tế chúng sinh khổ. Tam thiên đại thiên giới, trong ấy đầy cho báu, cùng các cõi thường diệu, lòng kia chẳng tham trước. Các người tâm ngu si, gây tạo, nghiệp bất thiện, các người phải tự hối, Bồ Tát chẳng ở tục. Mọi người nghe lời bảo của thiên thần đều hối lỗi cha mẹ bảo Đại Tấn rằng cho phép con tự ý xuất gia, nên ăn uống cho đệ phải chết, Cả bảy ngày chẳng ăn uống mà Đại Tinh Tấn nhan sắc chẳng những không biến đổi, trái lại còn tươi đẹp sáng sủa hơn. Nội tâm chỉ nhất tâm niệm tưởng thân của Như Lai Chánh Biến Tri. Trên hư không, chư thiên tán hoa cúng dường. Sau đó, bảy ngày, Đại Tinh Tấn rời bỏ gia nghiệp như bỏ nước miếng, nước mũi. Cha mẹ, bạn thân quyến thuộc và tám vạn bốn ngàn tên nữ buồn khóc tiễn đưa. Đại Tinh Tấn cầm bức lụa tượng Phật, Giao núi sâu nơi vắng vẻ, không người và cầm tú, rồi dân treo tượng Phật lên, trải cỏ làm chỗ ngồi. Kiết già đoan tọa trước tượng Phật, chánh thân, chánh niệm, quán Phật. Quán kỹ rồi tôi nghĩ rằng, Đức Như Lai, hy hữu, phi diệu như vậy, tượng vẽ còn đoan nghiêm thù thắng, huống là thân hình của Như Lai, tôi phải quán Phật thế nào? <clears throat> Bây giờ vị thần rừng biết tâm niệm của Bồ Tát liền thưa, ngài muốn quán Phật thì nên quán tượng vẽ Quán tượng vẻ ấy chẳng khác như lai. Đây gọi là quán Phật, cũng gọi là thiện quán. Đại tinh tấn nghĩ rằng, nơi tôi quán tượng vẻ này, đồng với như lai thế nào? Rồi lại suy nghĩ, tượng Phật chẳng phải hiểu, chẳng phải biết. Tất cả các pháp cũng như vậy, chẳng phải hiểu, chẳng phải biết. Tượng Phật chỉ có danh tự, tất cả các pháp cũng như vậy, chỉ có danh tự. Danh tự ấy tự thánh không tịch, không thật có. Thân Như Lai cũng như vậy, Tương vị ấy chẳng phải chứng, chẳng phải được, chẳng phải quả, chẳng phải người chứng, chẳng phải người được, chẳng phải người được quả, chẳng phải người an trụ, chẳng phải đi, chẳng phải đến, chẳng phải sinh, chẳng phải diệt, chẳng phải nhơ, chẳng phải sạch, chẳng phải sắc, chẳng phải, chẳng phải sắc, chẳng phải hết tham, chẳng phải hết sân, chẳng phải hết si, chẳng phải ấm nhập xứ giới, chẳng phải trước, chẳng phải giữa, chẳng phải sau. Tất cả các pháp cũng là như thế, thân tướng của Đức Như Lai cũng là như thế tương vẽ là như thế ấy. Chẳng phải thấy, chẳng phải nghe, chẳng phải ngửi, chẳng phải nếm, chẳng phải chạm, chẳng phải biết, chẳng phải hơi thở ra, chẳng phải hơi thở vào. Tất cả các pháp cũng là như thế mà không ai biết. Tượng vẽ, tượng Phật vẽ ấy, chẳng thuộc cõi dục, chẳng phải thuộc cõi sắc, vô sắc. Tất cả các pháp cũng là như thế. Tượng Phật vẻ ấy chẳng phải trước, chẳng phải giữa, chẳng phải sau, chẳng phải đây, chẳng phải kia, chẳng phải hành, chẳng phải phi hành, chẳng phải giữa, chẳng phải bỏ, chẳng phải tác, chẳng phải tụng, chẳng phải thực, chẳng phải hư, chẳng phải sinh tử, chẳng phải niết bàn. Tất cả các pháp cũng là như thế, thân tướng của Đức Như Lai cũng là như thế. Bồ Tát ngồi kiết về quán thân Như Lai như vậy, trải qua ngày đêm, Bồ Tát Đại Tinh Thấn thành tựu năm phép thần thông, đủ bốn vô lượng tâm, được cho ngài biện tài, nhập phổ quan, tam muội hiện đại quang minh, thành tựu thiên nhãn vượt xa mắt người. Dùng thiên nhãn ấy thấy phương đông, vô số chư Phật. Được thiên nhĩ thanh tịnh, nên những gì được chư Phật Thế Tôn thuyết pháp đều nghe dặn cả. Đại tinh tấn xuyên tu tinh tấn mãn bảy ngày, dùng trí làm món ăn, chẳng ăn đồ thế gian, chư thiên tán hoa cúng dường. Lúc ấy đại tinh tấn chẳng mặc cai xe, chẳng thấy Phật, chẳng thọ giới pháp, chỉ nhớ tâm chỉ nhất tâm, nhớ niệm nhất thiết trí. Đa cái giết Bồ Tát phải quán thân như lai như vậy, chẳng quán, chẳng phải chẳng quán. Bồ Tát nên quán tượng Phật vẽ như, như Bồ Tát Đại Tinh Tấn đã quán. Quán như vậy thành đại trí tuệ, dùng trí tuệ ấy thế được hết vô số Phật mười phương, và nghe chư Phật thuyết Pháp. Đại Bồ Tát Đại Tinh Tấn ra khỏi núi, đến xóm làng, nói Pháp cho mọi người. Một hội thuyết Pháp có hai vạn chúng sinh an trụ vô thượng Bồ Đề. Vô lượng vô số chúng sinh an trụ công đức thanh văn duyên giác, cha mẹ và thân thuộc đều an trụ đạo vô thượng không còn thoái chuyển. Này ca diếp, Bồ Tát Đại Thanh Tấn sở tọa xưa ấy nên là thân ta. Vì thế nên Bồ Tát phải học theo Đại Thanh Tấn và các Đại Bồ Tát khác. Đời mạt Pháp 500 năm sau, có các thiện nam, thiện nữ cầu Đại Bồ Tát mà không có tâm phương tiện tốt, họ nhiều tham dục, họ nhiều tham trước, ở nơi tường vách họ hòa hình tượng Như Lai để cầu lợi dưỡng. Họ nói riêng mình tôi cúng dường không ai cúng dường. Do tu thiện chút ít rồi tự họ cao mạng khinh người. Họ vì sự sống của họ nên cúng dường tượng Phật. Nay cái chiếp, thỏa vị lại ấy. Chúng sinh chẳng tu tham muội chẳng đọc tụng kinh, chỉ lo cúng tượng để tự sinh sống. Vì cúng tượng mà họ được nhiều lợi dưỡng, từ nơi thí chủ, ăn uống, y phục, đồ nằm và thuốc men. Nay ca diếp, ông xem các Bồ Tát phá giới ấy, án trụ giới, bất tịnh, mà tự sơn đa văn, họ chẳng đọc tụng kinh điển, chỉ nhân cúng dường, tượng để tượng nuôi sống. Tôn giả ma ca diếp bạch, đấng thế tôn, hí hiểu, đấng thiền thể hiểu, như lai nói rộng về lỗi xiểm định của các bồ, của các phàm phu ngu si, nếu có thiện nam thiện nữ được nghe lời này, chẳng ai là chẳng an trụ giới thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, nguyện Pháp này ở lâu nơi đời vị lai cho người phá giới được nghe, mà sinh lòng xấu hổ. Vì họ sẽ tự nghĩ rằng Đức Như Lai biết rõ, tôi thấy rõ tôi, do đây mà tà Pháp của họ sẽ làm được dứt hẳn. Đức Phật bảo này ca diếp, lời nói của Như Lai đây là việc các thiện nam, thiện nữ ấy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 hồi hướng về khắp cả, đời tượng và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.